Alo, xin chào đại chúng. Ờ, các vị có nghe không? Cười cảm ơn. Có vị nói là không có nghe được gì bởi vì chúng tôi chưa có nói chúng tôi chờ cho bà con vô đông đông. Á. Bây giờ mình được uh, non 50 rồi, 48, 48 người rồi, 49 người. Lý do phải là năm người mà mới giảng mà lý do là tại vì uh, bà con vô trẻ quá đó. Thì uh, bà con nghe nửa chừng không có nghe rõ ờ, không nghe hết uổng mất công thôi cái gì hết nghe nói chuyện. ok hôm nay chúng ta học về một loạt uh, bài kinh uh, có cái nội dung là pháp bất thói thói có nghĩa là thối lui á thối lui thụt lùi thối lui là thụt lùi bất thói nhưng mà chữ aparihani ở trong tiếng Pali nó có nghĩa là ừ, thất bại là hư hỏng là mất mát ừ, parihani mà aprihani nghĩa là không có thất bại không có hư hỏng không có mất mát ừ, không có băng hoại không có phân hủy nhớ nha dạ, parihani nghĩa nó nhiều như vậy cái gì mà tan quan tan tành đó, đó gọi là parihani ừ. một cái truyền thống bị sụp đổ một cái giá trị bị băng hoại thì cái đó được gọi là parihani nhớ thì um, cái nội dung cũng của một loạt bài kinh này chúng ta đã học rồi trong trường bộ kinh nha à, trong cái bài kinh gọi là đại bác niết bàn thì ngay trước khi mà thế tôn viên tịch à, à, thì hôm qua tôi có nói sơ cái duyên sự đó à, tức là ngay sau khi ừ, ngay sau khi ừ, trả lời một cách gián tiếp cho hai vị sứ giả ừ, của vua a à, thế Ừ, về cái câu chuyện của dân của cái xứ Bách Chi ừ, là cái sứ đó đã, cường thịnh nhờ vào những cái gì mà nó cường thịnh thì ngay sau khi mà ngài nói cái chuyện nói xong thì ngài đã triệu tập tăng chúng và ngài gọi là khẩn cấp ừ, ờ, thuyết giảng một loạt mấy chục cái pháp bất thối có nghĩa là ngày ngày dạy là ngay sau khi ngày biên tịch trở đi thì dầu giáo pháp của ngài đã thuyết giảng trong mấy mươi năm nay nhiều như thế nào đi nữa thì sau đây là những cái pháp mà các vị tỳ kheo phải tâm niệm để trước là vung vòi đạo nghiệp bản thân sau đó là gìn giữ cái diền mối của giáo pháp và kéo dài cái sự tồn tại của giáo pháp ở trong cuộc đời này vì cái lợi ích cho chúng sinh cho nhân thiên ba cõi nhớ nha thì uh, ôn tập lại toàn bộ nội dung giáo pháp đã thuyết giảng trong suốt 45 năm à, trong ừ, các cái pháp bất thối này chẳng hạn như ừ, chẳng hạn như cái pháp bất thối đầu tiên đó, ngày dạy lần này các tỳ kheo à, ngày các tỳ kheo khi nào mà chúng tỳ kheo thường hay tụ họp đông đảo với nhau trong cái tinh thần đoàn kết các vị nhớ chú ý chỗ này ngài khuyến khích chư tăng nên thường xuyên hội họp ừ, chứ ngài không có khuyến khích chữ tăng tụ tập không biết trong rừng mình có phân biệt được cái hai chữ này không ta hội họp và tụ tập hai cái này nó khác nhau một bên là thích hội họp thường xuyên tụ hội họp để mà gọi là gắn kết cái tinh thần đoàn kết ừ, tinh thần đoàn kết và khi hội họp như vậy chính ngày nhiều lần và rất nhiều lần tán tháng rằng chúng ta thường xuyên tụ họp với nhau để làm hai việc sau đây một là đàm luận Phật pháp thuyết giảng chánh pháp một là đàm luận tức là nêu câu hỏi rồi trả lời cho nhau ừ. hai là thuyết giảng có nghĩa là ừ, người để thuyết người khác nghe mà gom chung lại thì gọi là đàm luận Phật pháp ừ, đó là cái cái việc làm thứ nhất cái việc thứ hai khi mà tăng chúng gặp nhau là cùng nhau im lặng để cùng nhau thiền định nha như vậy chỉ có hai việc thôi nhiều lần và rất nhiều lần người dạy rằng chúng tỷ kheo khi học mặt nhau chỉ có hai việc và chỉ có hai mà thôi đó là đàm lượng pháp và cùng nhau thiền định nha cho nên cái câu đầu tiên người dạy rằng là khi nào chúng tỷ kheo thường xuyên hội họp thường xuyên họp mặt à, để mà làm hai cái chuyện đó đó thì lúc đó giáo pháp được cường thịnh nha chỉ còn không thường xuyên hợp mặt nhau hoặc là hợp mặt nhau mà không làm được hai chuyện đó thì giáo pháp này sẽ đi đến chỗ gọi là biến mất ở đời nha ừ, cái đó quan trọng lắm à, rồi cái chuyện thứ hai nữa đó là tăng chúng là tôn trọng ừ, những cái học pháp mà thế, những những cái điều học à, những cái giới luật mà đức thế tôn đã ban hành không có chỉnh sửa không có chỉnh sửa mình thấy cái này nó thường nó rất là quan trọng bởi vì sao bởi vì nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói <clears throat> cái này cũng theo trong kinh mi mi tiên thôi tức là giáo pháp của đức phật giống như hình tam giác vậy đó à, giống như hình tam giác thì chúng ta ở đây chúng ta học hình học chúng ta biết hình tam giác bây giờ tôi giả định là hình tam giác à, bất cứ tam giác nào tam giác à, vuông hay là tam giác đều tam giác căng gì đó à, đều có một cái điểm giống nhau đó là đã là tam giác thì nó phải có cái chỗ lớn và chỗ nhỏ đó, đã là tam giác thì phải có chỗ lớn chỗ nhỏ mới gọi là tam giác đúng không rồi thì nếu mà mình thấy rằng là giáo pháp đức phật có cái này quan trọng hơn cái kia cái kia không quan trọng bằng cái này rồi mình cứ thấy cái nào nó không qua không quan trọng lắm cái mình cắt bỏ giống như trong mình tâm giác mình thấy cái nào chỗ nào mà nó nhọn nhọn nó bỏ rồi sau khi bỏ góc nhọn thì mình thấy chỗ nào nó ngắn nhất bỏ bỏ riết bỏ từ từ từ thì nó không còn thành tam giác nữa mà nó chỉ còn là một cái đường thẳng và cuối cùng cái đường thẳng đó mình cứ là cái gì mà nó cấm mình cắt bớt cái gì cấm không có gì cấm mình hết á khi mà cái hình tam giác mình cứ cắt tỉa riết cuối cùng nó chỉ còn lại có một cái đường thẳng này hoặc là một cái dấu chấm thôi mình cái cái gì mà nó cản không cho mình mình xóa cái dấu chấm đó đâu có thế là mình chấm mình cái dấu chấm đó mình xóa nó luôn như vậy thì ờ, là mình cứ thấy cái nào nhỏ mình bỏ thấy nhỏ là bỏ cuối cùng hình tam giác nó không còn nữa. nhớ nha uh-huh. ở đây cũng vậy ờ, giáo pháp thế tôn để lại cho mình ờ, là không phải ngẫu nhiên trên trời rớt xuống không phải là ngày do ngẫu hứng nhất thời mà ngày nói ra mà tất cả đều có nhân duyên đều có ý nghĩa đều nhắm đến một cứu cánh một lý tưởng một mục đích ừ, giải thoát hết Dạ. cho nên ngài dạy rằng những cái gì mà ngài là thuyết giảng đã ban hành thì các đệ tử cứ theo đó mà hành trì cứ theo đó mà học hỏi cứ theo đó mà trao dồi thì giáo pháp cường thịnh còn đằng này cái thế hệ trước thấy cái gì đó ờ, cũng không quan trọng lắm bỏ rồi cái thế hệ sau bảo đảm tôi hứa một ngàn phần trăm à, thế hệ trước thấy cái nào nhỏ nhỏ bỏ thì thế hệ sau họ cũng thấy cái nào nhỏ nhỏ họ bỏ thì tôi nói thiệt với các vị tôi cuối cùng tôi không biết cái gì trong giáo pháp đức phật là nhỏ hay lớn nữa tại vì cứ cứ thế hệ một bỏ con mớ rồi cái thế hệ sau bỏ con mớ thế hệ sau bỏ mớ bỏ cuối cùng thì tôi thấy giáo pháp còn đâu có gì quan trọng đâu không có gì quan trọng hết này tại vì cứ thế ở thế hệ tôi thì tôi thấy cái a với cái b nó quan trọng bỏ nhưng mà tính thế hệ sau đó nó thấy cái c với cái d nó quan trọng bỏ rồi cứ như vậy nó bỏ riết hai bốn mẫu tử bỏ hết luôn này cho nên là mình phải nhớ rằng cái quả vị chánh đẳng giác cực kỳ hiếm hoi hiếm hoi là bởi vì cái người thành phật không có nhiều và cái trí tuệ của chánh đẳng giác không có ai bì được hết cái lời dạy của chánh đẳng giác là lời dạy được thuyết giảng trong cái trí tuệ cao nhất và có một nội dung mà mình có học ngàn kiếp học cũng không hết đâu quý vị đừng có nói với tôi là thuộc lòng tâm tạng là hết Phật pháp không mỗi bài kinh như vậy mỗi tôi nói thiệt chậm nha mỗi bài kinh như vậy tùy cái trình độ của mỗi người mà chúng ta hiểu được bài kinh nó tay đầu nhớ nha các vị trong room này thế nào cũng có người không tin cái vị hỏi tự hỏi là bài kinh gì kinh gì mà ghê vậy? kinh cái gì mà tùy trình độ mà hiểu bài kinh chả dạ, thưa nó đơn giản thôi tôi hỏi thì các vị các vị này tôi nhặt một chiếc lá khô tôi đưa cho các vị chiếc lá me đó chiếc lá me nhỏ xíu thôi chiếc lá me tôi lựa cái lá nhỏ nhất là lá me đó tôi nhặt cái lá me tôi hỏi quý vị trong room này quý vị có dám nói với tôi là quý vị hiểu biết tất tần tật về cái lá me này không chỉ là một cái lá me thôi không tôi nghĩ nếu quý vị là một cái người không có tâm thành quý vị là một cái người không say xỉn không lú lẫn quý vị là một người nghiêm túc đặc biệt là người có học và nếu quý vị trên 18 tuổi thì quý vị phải trả lời một cách cẩn thận như thế này tôi biết đó là lá me tôi biết một ít về nó đó là nó nó chua nếu mà nhiều thì có thể đem nấu canh chua được nếu nhiều có thể nấu canh chua nếu nhiều có thể nấu nước tắm được ừ, nấu nước tắm tắm chữa ghẻ đó. Ừ. và thứ nhất tôi biết nó chua tôi biết thứ hai tôi biết nó là từ cây me mà ra thứ ba nữa đó là nó có thể nếu mà với số lượng lớn có thể nấu canh chua được có thể nấu nước tắm được đó là những điều tôi biết à, chứ còn nếu mà hỏi truy ra nữa đó các vị biết gì về cây me các vị biết gì về me ngọt và me chua tại sao me ngọt nó mọc ở cái vùng này mà nó không mọc ở vùng khác tại sao vậy và tại sao me à, me nó có nhiều thứ chứ không phải chỉ có một thứ đâu quý vị nhiều thứ me khác nhau ừ và nếu mà bỏ dốc hết thời gian để mà nói về cái cái, cái cây me đó thì tôi nghĩ rằng khó có ai mà dám nhận là mình đã hiểu toàn bộ về cái, cái cây me mà nếu mà cái cây me mà mình không hiểu hết thì điều đó có nghĩa là cái lá me trước mặt mình đó, nó vẫn là một dấu hỏi thách đố cực lớn thấy chưa bây giờ các bạn thấy chưa chỉ cái lá me thôi đó mà tùy cái trình độ của mỗi người trong điều kiện nào cây me nó mới có thể sinh trưởng tại sao que và why que và quay ở đâu ở đâu nó có thể mọc và tại sao nó có thể mọc ở đây mà nó không mọc ở được ở đằng kia tại sao cái việc cái biết tại thụy sĩ đó, tôi thèm cái vua nấu me lắm tôi ra cái tiệm thái lan đó có mấy đồng gọi là cả năm ba đô la nó được một cục lớn vậy nè mẹ dắt núi vô về tôi về mà tôi bỏ vô trong cái nồi nước sâu tôi đảo đảo đảo mà tôi nếm mà tôi thấy nó vừa đủ chua rồi đó là tôi phải vớt nó ra tôi bỏ vô cái chén để dành nấu lần khác quý như vậy quý vị hiểu thì tại sao mà ở đây trồng không được mà phải mua đắt đỏ như vậy không à, cho nên mình đừng có nói là mình là ừ, đi chùa lâu năm nó nghe pháp nhiều thầy tôi là pháp siêu tâm tạng rồi bản thân tôi rồi tôi học kinh tạng tôi đọc ba lần ôi nhưng các vị phải nhớ rằng cái giáo pháp đức không có đơn giản như vậy đâu nha không đơn giản như vậy đâu à, chỉ có cái la me là mình đã không dám nhận là mình hiểu hết về nó mà quý vị nha yeah. rồi chưa rồi bây giờ nếu quý vị còn vẫn cái đầu vẫn chưa có tin cái gì tôi hỏi tiếp câu nữa nếu các vị không có tin cái câu mà tôi nói rằng mỗi bài kinh đó, tùy trình độ mà hiểu vậy thì tôi hỏi các vị câu này nếu các vị nó mỗi bài kinh nó hiểu đến một mức độ nào nó là đủ như vậy đó thì làm sao mà có cái đệ nhất trí tuệ được cái đệ, đệ nhất trí tuệ là sao là một vấn đề giáo lý một câu nói về giáo lý người ta có thể hiểu ra ngàn cách người ta có bao nhiêu cách để người ta phân tích người ta diễn dịch người ta liên tưởng người ta hình dung người ta dẫn giải người ta quản diễn đó nha yeah, cái đó mình để nhất trí tuệ chứ còn nếu mà nói rằng ờ, Phật pháp có, có cách hiểu thôi đó thì thí dụ như kiều đi thì tối đa đó thì mình thấy cái cụ đầu như anh cụ bùi ký rồi đó ông vĩnh ký rồi đó là xong vài cụ là đã xong xong cái chuyện kiều nhưng mà kinh phật không phải như vậy đâu quý vị nha không phải đâu à, cũng cái câu kinh đó mà hiểu theo cái cái tạng kinh nó khác tạng a thì đàm cũng cái câu kinh đó mà mình hiểu theo cái cái cái cái cái, cái là cách hiểu của một hành giả thực chứng nó phải khác với cách của một học giả học thuật nghiên cứu nó phải khác chút chút trong đó nha nó khác chút chút cũng bài kinh đó mà một cái vị mà thiền sư mà vị hành giả mà giỏi họ giảng khác còn một cái vị pháp sư mà chỉ tinh thông về lý thuyết họ sẽ nói khác tôi bảo đảm một ngàn phần trăm như vậy nha yeah, một ngàn phần trăm như vậy trừ phi à, là các vị đã để cái cuốn kinh trước mặt là giải từng chữ từng chữ nhưng mà nói thì cũng không được không là không mà bởi vì sao vì giải thích nghĩa là giải thích như vậy thôi chứ còn cái cách mà diễn giải đấy cái cách diễn giải của hai vị không thể nào giống nhau trăm phần trăm hết bởi vì sao vì cái cái căn cơ cái cái nền tảng hai vị không giống nhau một vị thì chuyên cái này vị chuyên cái kia cho nên khi đem ra cùng một bài kinh thì dứt khoát hai vị có hai cái cách quản diễn khác nhau nhớ nha nên các vị bắt buộc phải tin gì nữa bắt buộc cái gì nghèo pháp nghèo pháp á, khi nghèo pháp ở núi dinh á, khi mình đem một bài kinh mình ra mình hỏi ngài thì chắc chắn là ngài sẽ trả lời không giống như một cái vị pháp sư tam đại của miến điện và cũng không giống như mấy cái vị mà học giả chuyên gia về tam tạng ở tích lan tôi dám bảo đảm không giống không phải là ngài nói sai không phải là mấy vị kia nói trật cũng phải nhưng mà cái độ sâu và độ rộng không giống nhau ờ, những cái điểm suýt trong cái hai cái lời giảng không giống nhau nhớ nha độ sâu không giống nhau độ rộng không giống nhau những điểm suyết trên nó không giống nhau những cái hoa văn cái họa tiết trên nó không giống nhau nhớ cái đó uh -huh. đây chính là lý do vì đâu đức phật ngày dạy rằng hãy giữ nguyên mà tu học đừng thêm bớt mà ngày nào chúng ta còn biết tôn trọng giáo pháp tôn trọng giới luật thì gì lúc đó giáo pháp mới khá nổi nha rồi phải nói chứ còn mà, mà, mà, mà mỗi thế hệ ai muốn thêm thêm bớt bớt thì cái việc tưởng tượng 26 thế kỷ trôi qua hôm nay chúng ta còn được cái gì cái mầm thế hệ nào nấy bớt mà quý vị mạnh này mới bớt thì còn cái gì nữa và làm ơn nhớ dùm toàn bộ Phật pháp và giáo luật được thuyết giảng bởi một vị chánh đẳng chánh giác một câu nói của các ngài sâu hơn biển rộng hơn trời đừng có tưởng mà mà mình à, mà đem bài kinh ra mình thấy ừ, thấy nút nút trơn trơn trơn là sách của từ điển hán việt từ điển việt nam ra rồi tra tra tra lật lật lật hai ba cái để cái lời giải thích cái tình trạng mà giảng kinh tạng thông qua kiến thức việt ngữ rồi. bây giờ nó đang tràn lan tôi xin nói một câu rất là dễ mất lòng nha cái tình trạng mà giảng kinh tạng đó mà bằng cái kiến thức tiếng việt là chết thí dụ cũng có chữ đó mà hòa thượng minh châu ngày dịch khác hòa thượng thiện châu ngày dịch khác à, rồi chưa kể là sau đây mình thấy hòa thượng tuệ sĩ cũng cái chữ đó mà ngày dịch khác thì các vị tưởng tượng mà mình cứ đè cái cái mình cái đè cái chữ hán việt của các vị đó mà mình đem ra mình giải thích ờ, chết rồi nha chết rồi tiếp theo là vị tỳ kheo ngày này vị tỳ kheo tôn kính những cái vị mà cao niên lập trưởng cái điều rất là quan trọng bấm tôi giải thích rồi cho nên ta, ta nói sơ sơ thôi người ta đi trước mình người ta ăn cơm chùa nhiều hơn mình nha cho nên dĩ nhiên người ta có những cái cái thấm thía có những cái trải nghiệm hơn mình ở trong tiếng Bali nó còn cái chữ rất là hay Octanyu tức là kỳ cựu à, nhu là kỳ cựu là sao nó trong Bali gọi là Pahu định nghĩa là Pahu ratiyo Chana Ti Ti à, Rattanyu đó. Pahu Rattiyo có nghĩa là nhiều đêm à, Chana Ti Ti là tiếp Pahu Rattiyo Chana Ti Ti Rattanyu có nghĩa là cái người Ờ, cái chữ này nếu mình dịch thẳng ra thẳng thành đừng giải thích gì hết giải thích bao nhiêu nó có nghĩa là kỳ cựu là cái vị trưởng lão nha à, còn nếu mà sẽ trẻ chữ giải thích theo cái kiểu chiết tự đó thì rất bao nhiêu có nghĩa là cái người đã trải qua nhiều đêm đêm đời nếu mà dịch một cách lãng mạn và thơ mộng trữ tình rất bao nhiêu là cái người đã trải qua nhiều cái đêm đời có nghĩa là họ, họ trải qua nhiều cái đêm thao thức trăn trở hơn là mình ví dụ như một cái người mà họ cái tuổi của họ là bằng mình chỉ hơn mình có mấy tháng thôi thì ít ra đó, họ cũng có hơn mình được mấy tháng thao thức chuyển đời chuyển đạo các vị nghe kịp không đó là cái cách nói người ấn xưa ừ. anh lớn hơn tôi là bởi vì anh có nhiều cái đêm thao thức hơn tôi anh nhiều có nhiều cái đêm trăn trở trằn trọc hơn tôi đấy ờ, về đời nếu mà về đời thì nếu mà về tay nghề đó thì cái túi anh cùng là, là họa sĩ nhưng mà anh có nhiều cái đêm thao thức trước cái bản vẽ hơn như vậy thì anh là đàn anh của tôi ở trong đạo anh có nhiều cái đêm gọi là không ngủ để anh thiền định anh suy tư giáo pháp như vậy là anh là đàn anh của tôi này cho nên họ lấy cái chuẩn ấy là đêm nhiều turatio chana tirati nhiều có nghĩa là cái người mà trải qua nhiều cái đêm đời thì được gọi là là kỳ cựu ở đây cũng vậy ngày nào chúng tăng còn biết tôn trọng những cái vị mà từng trải những vị tu lâu thì ngày đó tăng chúng còn được cường thịnh cái này rất là quan trọng chỉ sợ đến một ngày mà giá trị tăng chúng không còn được dựa trên những giá trị như là đạo hạnh giới luật mà sẽ có một ngày mà giá trị tăng chúng được là quy định được chuẩn hóa trên những cái tiêu chí à, rất đời như chùa ai lớn đệ tử ai đông ừ, vị nào có khả năng tài chánh mạnh vị nào có tiếng nói với xã hội ừ, sẽ có một ngày như vậy kinh nội sẽ có một cái ngày như vậy nha trong uh, chú dạy đi tiểu bộ những cái chỗ mà nói về 16 điểm đại mộng có nói chỗ nó sẽ có một ngày mà tăng chúng trong cái giáo pháp này những vị chân tăng không có tiếng nói và những cái vị tăng mà hướng ngoài đó là nói nhẹ đó chứ còn cái chữ còn nặng hơn nhẹ gọi là cứu hòa cát đó thì sẽ có những ngày những cái vị mà có tiếng nói nhất trong cái giáo pháp không phải là những vị chân tăng không phải là những vị uyên bác không phải là những vị giới hạnh không phải là những vị thiền định không phải là những vị đức độ mà là những vị Ừ, mạnh về tiếng tâm mạnh về tài chánh mạnh về đệ tử mạnh về ảnh hưởng xã hội nhớ nha cho nên ngày nào mà tăng chúng còn biết tôn trọng những cái chuẩn mực những cái giá trị tâm linh tinh thần ừ, thông qua việc tôn kính ở bậc tôn tục trưởng lão thì ngày ấy ừ, giáo pháp này mới có cái cơ may mà đi tới về phía trước và đi về phía và leo được lên cao nha nhớ cái đó, đó rất là quan trọng ở trong một cái đám đông nào mà mình thấy nó có cái tôn ti nó có trật tự chí ít mình biết cái đám đông nó có giáo dục mình thấy cái do đông như cái đám đông đó nó có một tí bài bản còn một cái đám đông nào mà mình thấy rằng lớn bé là cá mè một lứa không ai nể ai hết thì nói thật cái đám đông nó đám đông không có giáo dục đám đông nó đám đông ô hợp tôi nói hơi nặng nhưng mà không có chữ khác nha không có chữ khác cho nên đành phải xài cái chữ đó nó ô hợp lắm nha dầu đó là một cái đám tù dầu đó là một cái đám lính dầu đó là cái đám sinh viên dầu đó là cái đám là lao động đám thợ hồ thợ nề, đó là cái đám thợ neo đó là cái đám gọi là bồi bàn bưng bê dầu đó là cái đám uh, tu sĩ không tóc tôi không biết đám cái đám nào tôi chỉ biết hẻ là một đám mà trong đó nó có tôn ti à, thì cái đám nó có giáo dục còn một cái đám mà không có tôn ti trên dưới một cái đám mà những giá trị những cái chuẩn mực đánh giá lẫn nhau nó lại dựa trên những cái tầm vào những cái vật chất những cái rất là đổi rất là phạm tục thì cái cái cái đám đông cái tổ chức cái đoàn thể nó xài nó vô nha ngửi nó vào nha rồi cho nên là cái chỗ này rất là quan trọng quan trọng lắm quý vị cái nhiều cái gì mình thấy nó nhỏ nhỏ nhưng nó quan trọng lắm tới nhà ai đó mà mình thấy thằng em nó cũng biết nể mặt anh ba phật biết gia đình thằng khác còn cái gia đình mà mình vô mình thấy vụ con cái mà nó nói chuyện với anh em cha mẹ mà nó phan ta thẳng tay đó thì mình thấy cái gia đình đó là mình ớn không mình sắp làm là, là, sắp kiếm vợ kiếm chồng ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở, ở. cái gia đình đó mà mình thấy vậy mình cũng nên đưa là, là bỏ dép mà chạy tôi khuyên tôi khuyên trong râm này nha tôi khuyên trong râm này ai mà muốn lập gia đình mà tới cái chỗ mà mà thấy mày trong nhà mà không có trên không có dưới không có thủ không có dĩ gì hết á cho nên gọi là bỏ dép chạy bởi vì vô trong đó là sớm muộn gì cũng quanh sát nhớ nha rồi rồi tiếp theo nữa đó là, là ngày đời ngày nào ừ, mà tăng chúng không có được không có được à, những cái vị mà gọi như cầu đạo giải thoát không? thì cái ngày đó tăng chúng rụi mà cái ngày nào mà trong đạo còn có những vị cầu đạo giải thoát muốn chấm dứt sanh tử không có tham muốn tác thành một đời sống khác cái câu này nếu không giải thích các vị thấy ừ, thứ nhất là tối nghĩa còn hai nó là có hiểu mơ mơ hồ thì có đầu hay nhưng mà dạ không nếu các vị hỏi tôi bây giờ sư gom hết tất cả những cái cái cái cái, cái pháp bất thối là thành một một điều thôi được không tôi nói dạ được tôi gom một điều mà tôi nghĩ rằng tôi không có lỗi với thế tôn nha nếu mà kẹt nó mà bí quá sách trái hết còn là một câu này thì tôi tôi cho rằng cũng đủ để mà giữ lại các pháp bất thôi cũng đủ để đại diện cho tất cả pháp bất thôi đó là ngày nào mà tăng chúng gồm toàn những vị cầu đạo giải thoát không mong sanh tử nói theo dịch trên trong đây là không mong muốn tác thành một đời sống khác thì cái ngày đó là giáo pháp này chắc chắn cường thịnh không suy giảm vì sao vậy vì phải nói hôm nay trong số những người nói rằng tin Phật tu Phật ờ, học Phật ờ, tu Phật học Phật tin Phật ờ, thì nhiều lắm nhưng mà cái thật ra trong số đó cái người mà chán sợ sanh tử đó, thì tôi e là không có nhiều lắm đâu quý vị tôi e như vậy nha bởi vì nếu anh nói với tôi anh sợ thì nhìn cái đời sống của anh cái chuyện đơn giản là học giáo lý anh học còn không nổi mà không cái chuyện mà mà anh học giáo lý còn tìm một cái vị tăng nguyên mát không phải dễ nha mà nếu mà anh anh anh là anh không tóc mà anh không giỏi giáo lý thì hỏi anh tu cái gì anh tu cho anh anh tu cái gì còn nếu mà anh tu như con giàu thì ít ra anh cũng phải biết giáo lý để anh dạy cho người khác còn đằng này anh không có tóc mà anh cũng không có giáo lý thì anh tu cái gì mà anh dạy cho người ta cái gì nha lớn chuyện lắm và cái điều quan trọng nhất là chỉ có người cầu đạo giải thoát thì mới có cái đủ cái hùng tâm để mà học đạo nha phải có cái học đạo mới học đạo ừ, ừ, muốn gì muốn nói dễ dễ muốn nói khó khó gì gì nó không có vui nó không có vui tôi nhớ hồi từ đời tôi có hai vị hòa thượng bổn sư một vị là trao giới sa di một vị trao giới tỳ kheo cho tôi thì hòa thượng hữu giác là là truyền đại giới cho tôi ngày có kể cái chuyện còn trẻ ở bên campuchia đó ngày nói cùng khóa với ngài có nhiều vị tăng thuộc lòng 227 giới bằng tiếng Pali nhiều lắm khóa ngài nhưng mà ngài nói theo năm tháng thì cái số người số tỷ kheo mà trong số mà học cùng khóa đến ngày mà hoàn tốt về đời là một tỷ nhiều lắm nhưng mà ngài nói những vị mà còn đó thì cái giới bổn mà 227 giới ngài nói 10 vị thuộc chỉ còn có hai thôi mà tôi còn nhớ ngày ngày kỳ cười nó ngày đấy nhớ cái nó không vui nhớ nó không có vui trong khi mình nhớ mấy cái khác á mình đi thuyết pháp mình giảng mình có tiền mình có người cúng bái thương quý không còn bèo bèo là cũng thuộc năm ba bài kinh cầu an cầu siêu cũng có cái đường sống còn mà đi thuộc lòng chi mà 227 giới mà ngài cũng là người thuộc cho nên ngài mới có tư cách cười cười nha mới có tư cách cười cười ngày cười cười đau quá ngày nó ngày lắc đầu ngày nó, nhớ làm chi Hả? nhớ cái đó không không mặt béo gì hết trơn không nhớ năm mặt béo gì hết. cho nên ta không thèm nhớ đó các vị thấy chưa thấy chưa mà 227 giới của tỳ kheo quá không mà nếu mà viết tay ấy, ra vở cây dây học sinh đó, nó tầm tầm khoảng chừng hơn cuốn tập trăm trang vậy. hơn cuốn nếu mà viết chữ nhỏ nhỏ là khoảng trăm trang còn mà viết mà hơi to to này hơn trăm trang này thôi vậy đó mà coi như tặng lực rồi tôi được nguyên bộ tặng lực là tám cuốn mà một cuốn trung bình nó là 400 trang tám bốn ba mươi hai không rồi coi như các vị biết ba ngàn tính ảo ảo là ba ngàn trang nhưng mà cái ba ngàn trang in mà mười mười mười mười mười mười mười mười mười mười chín hai ba đó không mười chín hai ba mà ba ngàn trang mà đằng này nếu mà mà, mà đem in mà lấy dự trang in thì nó tầm tầm khoảng chừng năm chục trang năm chục trang trên ba ngàn trang năm chục trên ba ngàn nhỏ xíu nha nhỏ xíu vậy đó mà coi những cái số người thuộc có nhiều là vì sao là vì nó không có vui cho nên nếu mà thiết tha cầu đạo giải thoát đó thì mới có đủ cái kiên tâm để mà học giáo lý còn không nản lắm và có một cách nữa chính vì không có thiết tha cầu giải thoát cho nên một là làm biến học còn hai nữa là chỉ học cái gì mà em đi nói được cái gì mà nó nó nó, nó ăn khách đó chứ còn mà học ba cái mà nó khô cằn khô cỏi đó thì nó cũng khó lòng lắm nha cho nên tại sao quý vị thấy tôi giảng gần như lạc đề có lạc đâu có nghĩa là không có sợ sanh tử còn còn mong là có cái đầu thai đời sau kiếp khác thì nó dễ vui gớm lắm nha dạ, dễ vui gớm lắm cho nên phải cái, cái câu này quan trọng lắm ngày nào mà chút tỷ kheo không có thiết tha cái chuyện sanh tử nữa thì ngài nó cái giáo pháp này nó mới khá được còn hễ mà không có sợ sinh tử thì cái chuyện học còn khó nói gì hành quý vị mà không học không hành làm gì có có đắc quý vị nha nhớ cái đó cái đó quan trọng và tôi khi tôi giảng tôi dễ bị chém ở chỗ tôi nói là 100 phật tử Việt Nam theo tôi chỉ có một hai người là phật tử tứ thiệt thôi có nghĩa là chán sợ sanh tử còn đa phần á là họ nó miệng nói sợ đời bể khổ chẳng qua là họ đang nghèo họ đang già họ đang bệnh họ đang xấu họ đang thất tình họ đang làm ăn thua lỗ họ đang bị tai tiếng họ đang bị một cái lấp là một cái vấn đề gì đó trong đời sống nhé thì họ mới là họ sợ chứ còn một mai qua cơn mê rồi đó cái cái cái chuyện đó nó không còn nữa chuyện mà họ bệnh họ già họ xấu họ nghèo tai tiếng ờ, bệnh hoạn ờ, chuyện buồn ờ, gì đó ví dụ như mà những chuyện giả định mà nó không có nó qua được đi à, thành lần ngủ đêm sáng ngày nó đẹp như tiên ngủ đêm sáng ngày thấy mình ngồi đóng một xoàn ngủ đêm sáng ngày tự tự nhiên cái mình nổi tiếng được cả thế giới gọi là chiêm ngưỡng ái mộ và ghen tị đó thì tôi đố đố cha ai mà muốn cầu giải thoát nha mình nói thiệt mình đừng có nói dốc nha và bản thân tôi cũng vậy nếu mà không có sợ cái chuyện mà phải đầu thai vô mấy cái hầm cầu mấy cái lũ cống ờ, làm chuồng heo làm bò mà ba bốn giờ sáng bị người ta lùa đi người ta chọt á, cho nó trào máu họng á nếu mà không sợ cái đó không thì tôi thấy dòng sân tử nó vui lắm cái việc biết tôi thích thì sĩ lắm cái việc biết không sẵn đây tôi nói luôn tôi thuyết pháp tôi hay khoe thì sĩ đẹp với một cái có một lý do gì đó chứ không phải khi cơ mà tôi khoe nha mà quý vị biết nó phải làm sao có nhiều người ở đây mấy chục năm mà họ không có tới được những cái ngõ ngách mà nó lộng lẫy của thị sĩ họ không có tới được cho nên họ không biết cái câu nói này của tôi tôi nói bữa mới hôm qua tôi nói đi lên cái vùng núi mới hôm qua này này tôi đi lên vùng núi của của thị sĩ ở vùng bê tân bạc chỗ mà ít bữa tôi sẽ về đó tôi nói với cái mấy người đi chung tôi nói nếu mà đời đời kiếp kiếp không mà đừng có xa tọa trầm lưng không đừng có phải là, là bị những cái khổ như thương phải xa ghét phải gần muốn mà không được không nếu đừng có bị mấy cái khổ đó và đặc biệt là đừng có bị xa đọa đó thì tôi đời đời tình nguyện sanh tử không có muốn biết bạn tôi chỉ muốn làm một cái ông sư như thế này với mọi cái điều kiện sức khỏe điều kiện tài chính điều kiện kiến thức y như vậy không đem bớt gì hết nha cứ như vậy nè chứ còn nếu mà sướng thì khỏi nói rồi nhưng mà mọi thứ y chang như vậy nè đó à, được sống ở cái vùng núi này tôi không muốn niết bạn nhưng mà khổ nổi năm nay năm chục rồi và với những cái tình trạng mà tim gan phèo phổi huyết áp và đường trong máu của tôi thì tôi lết được hai chục năm nữa là kỳ tích các vị có biết không các vị có biết chuyện đó không à, với cái tình trạng của tôi với cái sức khỏe của tôi với cái thể trạng của tôi thì hai chục năm nữa là kỳ tích nha vì nghĩ đến cái chuyện mà một ông già 70 nó lụm cụp mà thêm nữa các vị biết do bẩm sinh cái xương tay xương chân của tôi nó rất là nhỏ cái khả năng mà tôi đi núi đó mà còn nó bị sảy tay mà nó bị trượt mà nó bị gãy đó khả năng nó rất lớn à, cho nên sẵn này tôi nhắc luôn là những người trong room này là thấy mình lớn tuổi 50 trở lên xương thoái hóa nhớ nha đừng có mà nhảy nhảy rồi thấy chỗ cao rồi cũng ráng nhảy xuống như hồi trẻ là sai nó gãy thì dễ mà nó lầm thì khó nhớ phiền lắm đó, rồi mà mang cái thân mà nó tàn phế đi xa lăn rồi tiêu tiểu tại chỗ nằm lỡ lưng rồi đó. nghĩ đến chỗ đó mới thấy cái, cái sâu của cái câu này ngày nào chúng tỷ kheo biết sợ lưng hồi đó thì giáo pháp là mới khác không có muốn tác thành cái đời sống khác thì lúc là giáo pháp là nó mới khác nhớ nha còn mà ừ, sáu chục dễ vui thì kiểu sáu chục mà bảy chục dễ vui thì kiểu bảy chục là thua rồi thua đó là thua rồi nha làm gì làm mới nhớ tệ tu mà tu tệ đó là phải biết phải biết sợ chết phải biết nghĩ tới cái chết để mà ráng ráng một tí đó là tu tệ còn mà tu khá một chút phải nghĩ đến sanh tử phải nghĩ đến sanh tử để mà sợ nhớ nha đó là tu khá còn mà tu tệ đó là phải nghĩ đến cái chết để mà chuẩn bị còn nếu mà không hai cái này mà không nhớ luôn không nhớ cái chết về đằng sau cái chết thì thì gọi là hết ý kiến nha nhớ nha hết ý kiến tôi không nói tu sĩ nha tôi đang nói cư sĩ nha cư sĩ có tóc nha nhớ hay cái đó nếu mà không sợ cái gì cái chết nó sẽ xảy ra như thế nào thì tối thiểu cũng phải biết sợ là mình chết rồi mình sẽ đi về đầu cái thứ mà nó xuống tới cái lỗ cống nó hầm cầu rồi nó nó mà nó nó ngâu lên nó khó vô cùng nha à, là, là, là, là, là quý vị nhờ mở cái trung bộ kinh trong đó có cái bài kinh hiền ngu trung bộ kinh hiền ngu nha thì trong cái bài kinh đó, bài kinh đó, chính đức phật chứ không phải là chú giải này chính đức phật kể dạy một kể dạy đó cái chuyện mà được mang thân người đó sanh ra được làm người đó, nó khó như con rùa mù mà có nhớ dưới biển đó, trăm năm trầu đầu một lần mà tình cờ trọt cái đầu vô cái lỗ thủng ở miếng ván miếng ván nó cũng trâu trên biển mà cái miếng vé nó có cái lỗ vừa vặn với cái đầu của con rùa mà con rùa mà trăm năm mà nó trồi lên một lần rùa mù á nha trăm năm nó trồi lên một lần thí dụ nha ví dụ nha ví dụ mà nó do một cái cái sự ngẫu nhiên nào đó mà nó chọt đúng thì ngài nói rằng cái ngẫu nhiên ấy nó còn dễ hơn là cái việc được mang thân người đó là một cũng trong bài kinh nó ngày dài một khi mình đã đọa rồi nó cơ hội lên trở lên rất là khó là vì sao vì này các tỳ kheo khi mà sanh vào các cái loại cái chúng sinh mà cái như thấp kém thì cái não trạng của chúng nó mù mù mịt mịt mông muội tâm tổng ở trong cái thế giới đó chỉ biết đói ăn khát uống chạy trốn nóng lạnh chỉ vậy ta biết chạy trốn nóng lạnh mà đói ăn khát uống trong cái cảnh giới đó chỉ có lớn hiếp nhỏ và mạnh hiếp yếu cái vị tưởng tượng một cái thế giới mà chỉ có đói ăn khát uống trốn chạy nóng lạnh trốn chạy những thứ mình sợ và lớn là hiếp nhỏ mình mà yếu à, là mạnh ăn hiếp yếu thì các vị tưởng tượng trong một cái thế giới mà nó tâm tối mù mịt nó mông muội nó nó nó, nó, nó, nó gọi là u minh u mê như vậy đó thì cơ hội lên là lên ngã nào nha đó, ờ, mấy con tôi hay tiếng pháp lên nói mấy con trùng chỉ con mà nhìn giống như cái bánh hậu ấy, mà nó mầm nó, nó, nó đẻ ra cái cái cái cái lọn cái lọn cái nùi cái nùi ở dưới mấy cái ống cống rồi người ta vớt lên để người ta bán cho mấy người mà, mà nuôi cá kiện à thì các vị biết mình đã lọt vô trong cái nùi trùng chỉ đó rồi thì cơ hội mình lên là kiểu như biệt mù nha nhớ cái đó cho nên nó đây rất là quan trọng này nó là ngày nào mà chúng tỷ kheo là thiết tha giải thoát vô sanh không cầu sanh tử à, thì ngày đó cái giáo pháp này là mới có cái cơ may đi tới này nhớ cái nào nhớ cái nào để mà tèo ok rồi tiếp theo nữa là cái ngày nào mà chúng tùy theo còn thích cái chỗ gọi là xa vắng yên tĩnh thì ngày đó giáo pháp này có cơ may đi đi lên và đi tới mình nghe nó hơi kỳ kỳ mình ủa thì sao sống trụ vắng có đâu hay vậy không không phải khơi khơi khùng điên ba trận tâm thần mà chạy vô chỗ vắng mà nó có lý do tại sao vì người ta không muốn tiếp xúc ừ, một cách không cần thiết với muôn người thiên hạ anh phải có một cái vốn liếng tâm linh anh phải có một cái nội hàm anh phải có một cái khả năng hàm dưỡng di dưỡng tinh thần như thế nào đó anh mới yêu được cái nỗi niềm im lặng yêu được cái niềm thinh lặng của cõi thinh không yêu được nắng xế mưa chiều mưa khuya yêu được cái cái cái cái cái đời sống của một người đơn độc sống một mình mà không cô đơn nhớ nha nhớ anh phải có một hàm dưỡng nào đó anh mới yêu được niềm thinh lặng ấy cho nên Phật dạy Phật dạy ngày nào chúng tỷ kheo còn yêu thích được cái đời sống nhàn tịnh ờ, sống hơi thanh vắng thì ngày ấy chúng tỳ kheo còn được ờ, ờ, gọi là hy vọng là sẽ cường thịnh và giáo pháp này mới có thể không có bị gọi là mất mát ở đời nhớ nha rồi ngày nào mà chúng tỷ kheo ừ, chúng tỷ kheo ừ, đối đãi với nhau ừ, thân tình chân thành à, cái đó là quan trọng lắm nha ân tình chân thành đến cái mức mà đã gặp nhau rồi không muốn chia xa không có muốn mà gọi như là làm sâu hôm sâu mai sâu xăm sâu thương gặp là mến gặp là quý mình sống sao mà người ta tới chỗ mình người ta muốn ở người ta không muốn đi ừ. còn đằng này là liếc thấy ông nào tới mà không có lợi cho mình thì mình tìm cách trộm trang, trộm quải đâu không đi em không muốn chia sẻ cái tiện nghi không muốn chia sẻ không gian sống cho ai hết không có là sống với nhau không chân thành không có đạo tình thì các vị tưởng tượng cái tình huống đó làm sao mà Phật pháp mạnh nổi làm sao mạnh nổi à, Phật pháp chỉ mạnh khi mà chúng tỷ kheo đối với nhau thân tình chân thành đã lỡ đến thăm nhau chỉ muốn ở đó không muốn đi nữa thì đó là cái ngày đó là cái ngày mà Phật giáo bình minh à, còn cái ngày nào mà cái ngày mà chúng ta không muốn gặp nhau phải gặp nhau chỉ muốn chia xa chỉ muốn chia lìa chỉ muốn tạm biệt rồi vĩnh biệt à, thì cái ngày đó giáo pháp này gọi là giáo pháp hoàng hôn nhớ không nó quan trọng lắm gia đình cũng vậy quý vị sống làm sao mà con về với cha mẹ nó không đành lòng đi mà anh chị em đến thăm nhau không muốn dứt áo chia lìa thì gia đình đó là gia đình thành công còn cái gia đình mà con cái trốn được cha mẹ thì trốn cha mẹ thấy con về sách dép chạy không kịp Đấy không sống sao mà anh chị em không muốn nhìn thấy nhau đó là một gia đình thất bại tối thiểu cũng là về gia đạo nha giáo pháp thế tôn cũng vậy chúng đi theo cần sống với nhau trong cái đạo tình trong cái chân thành để mà lỡ thấy nhau rồi không muốn xa nhau đó là thành công cái thành công của tăng đoàn nhớ nha ok thì đức phật ngày gom lại ngày nói ngày nào mà chúng thị kheo à. còn thành tựu thì những cái pháp này đó thì ngài nó dứt khoát theo pháp này chỉ có cái đi lên chỉ có cái đi tới thôi chỉ có đi lên và chỉ có đi tới và đương nhiên là giáo pháp à, mà được xương tịnh được phát triển ở đời thì nhân thiên tha hồ mà lợi lạc tha hồ mà lợi lạc nhớ nha ok tiếp theo cũng là mà bảy pháp bất thối nữa tôi hứng tôi giảng tôi lừa tôi lướt qua nha ừ. à, ngài dạy rằng khi nào chúng tỷ kheo không có làm những cái tục sự thế sự thì ngày đó chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh và giáo pháp sẽ được xương thịnh không làm tục sự thế sự là sao là tham công tiếc việc căm ma ra mặt trời ừ tức là thích làm những cái chuyện làm những công việc mà không có mắc mớ gì cái chuyện học đạo hành đạo và hoàn đạo thì cái đó được gọi là ưa thích gọi là tham công tiếc việc ưa thích tục sự và thể sự định nghĩa rất là gọn nha ngày nào chúng đi kêu thích săn áo săn tay nhảy vào những công việc mà nó không có liên quan gì đến chuyện học đạo hành đạo và hoàn đạo chính đạo thì ngày đó coi như chúng tôi kheo đang chìm đắm ở trong tục sự và thế sự định nghĩa ngắn gọn như vậy <coughs> xin lỗi chứ đừng có giải thích dài dòng nó mệt không? ngày nào chúng tôi kheo còn đi kiếm quá nhiều chuyện nữa là bất kể chuyện gì mà những chuyện đó nó không có mắc mớ gì cái chuyện học đạo hành đạo hoàng đạo và chứng đạo ừ. thì cái đó là tục sự là thế sự nha mà ngày lúc nào chúng tôi theo được Dạ. có được cái pháp đầu tiên này tức là biết là chán sợ thế sự tục sự chuyên tâm trong đạo sự đạo nghiệp đạo sự đạo nghiệp thì ngày đó bản thân tỳ kheo được tiến bộ và giáo pháp cũng vậy cũng nhờ thế cũng nhờ vậy mà mà được hưng thịnh ở đời vì lợi lạc cái chúng sinh tiếp theo là ngày nào chúng tỷ kheo không có thích phím luận phím đạo à, ờ, phím lượng phím là gossip ờ, tức là nói chuyện gì đó mà nó không liên quan đến những cái nội dung học đạo hành đạo hoàng đạo và chứng đạo thì tất cả những nội dung nói chuyện ấy được gọi là phím phim luận hay là phim đàm ừ, nha nhắc lại tất cả những nội dung trao đổi trong đời sống thường nhật của chúng tỷ kheo mà không có liên quan đến bốn chuyện sau đây đó là học đạo hành đạo hoang đạo và chứng đạo Đấy. thì đó là được xem là phím đàn phím luận và các vị thử tưởng tượng đi nha nha các vị tưởng tượng đi trong cơ thể mình nó có cái gì thừa một cơ thể khỏe mạnh nó có cái gì thừa không một cơ thể khỏe mạnh mọi thứ nó phải có nó chỉ có một trong một cách có mặt một cách cần thiết tất thảy mọi hoạt động của cơ thể đều ở trong cái mức cần và đủ thì cái đó là một cơ thể khỏe mạnh mà khi trong cơ thể nó có những thứ mà nó không cần thiết thì có nghĩa là cơ thể nó có vấn đề có đúng không ta alo các vị có nghe tôi giảng không một cơ thể khỏe mạnh là một cơ thể không thiếu không thừa không thiếu cái cần và không thừa cái vô ích thì đó là một cơ thể khỏe mạnh nha trong một căn nhà một căn phòng mà nó không có cái đáng để luyện và nó không có cái gì cần phải bổ sung thì đó là một căn nhà tôi cho là hoàn hảo nha một căn nhà một căn phòng à, hồi nãy tôi nói cơ thể đó cơ thể mình nó không có gì thiếu không có gì thừa và ở trong một căn phòng một căn nhà trong cái cái cặp táp ở trong cái cái sắc tay trong cái bắp đồng của mấy bà bà mấy cô cũng vậy miễn nó, nó khi mà nó gọi là hoàn hảo nó có một cái nó có cái nội dung hoàn hảo là khi nào nó không có cái gì để bổ sung và cũng không có cái gì để vứt đi thì đó được gọi là một cái món đồ hoàn hảo đúng không Đấy, cũng vậy trong đời sống mình á, trong đời sống một tỷ kheo khi mà nó có cái thừa đó hoặc là nó có cái thiếu thì đó là một đời sống không hoàn hảo thế nào là thừa làm những cái thừa nói những cái thừa suy nghĩ những cái thừa không mà khi mà chúng ta dành thời gian cho những cái thừa điều đó có nghĩa là chúng ta không có thời gian cho những cái cần á à, lù có nghe có hiểu chỗ này không cái chỗ này quý vị không nghe là nó mất một đời nha một đời okay khi mà một tỳ kheo mà gọi là một tỳ kheo nói riêng và một thiên hạ trên đời là nói chung Đấy. khi mà trong đời sống của mình mình nói những cái thừa mình làm những cái thừa mình suy tư những cái thừa điều đó cho thấy rằng ta đã lấy đi thời gian của những cái cần thiết nó, nó, nó, nó còn nít học lớp lớp lớp một là toán cộng toán trừ nó đã hiểu cái này rồi khi mà ta nói thừa nghĩ thừa và làm những cái dư thừa thì đương nhiên là ta đã lấy đi thời gian của những cái cần thiết cũng giống như câu nói ta nổi giận một phút ta mất đi 60 giây hạnh phúc nổi giận một phút thì sẽ mất đi 60 giây hạnh phúc ừ. nghe câu này kỳ kỳ nhưng mà nhẩm lại đúng không? bởi vì mà giận một phút thì mất hạnh phúc trong 60 giây bởi vì 60 giây là một phút nha yeah. này cũng vậy khi mà đời sống của ta là chỉ tập trung vào những cái nói không cần thiết làm không cần thiết suy tư không cần thiết điều đó có nghĩa là ta đã lấy đi những cái thời gian của những cái cần thiết rất dễ hiểu Đấy. mà thử tưởng tượng thân người khó được chánh pháp có gặp mà mình lại hoang phí thời gian như thế đó, nó có đáng không Đấy. tiền bạc hoang phí tìm lại được đó. một cuộc tình lỡ có thể tìm lại được <coughs> một món tiền mất tìm lại được thậm chí cái cơ bắp mắt có thể tìm lại được một cái nhan sắc mắt có thể nhờ y học can thiệp để tìm lại được ví dụ như vậy <coughs> nhưng mà cái thời gian mà nó mất thì bà cố mình cũng tìm được nha cho nên cái này quan trọng lắm chỉ bị tỳ kheo không có quan tâm không có sống nhiều đến không có quan tâm không có bận lòng đến những cái vấn đề không có lợi lợi lạc cho mình cho người đời này đời khác nhớ nha và không có quan tâm những tào lao thì sẽ không có nói tào lao và không có làm tào lao nha ngày nào chúng tỷ kheo không có thích an dưỡng ngủ nghỉ cái đó quan trọng lắm nghe mình nghe ổ ăn dưỡng ngủ nghỉ nó đâu có um, cái gì bậy đâu ta thì mệt ngủ không đổi ăn cá uống mệt ngủ có ở đâu nhưng mà không ở đây người nói cái ý mình hiểu mà trong rung là trừ ra giả bộ không hiểu thôi có nghĩa là thích ăn dưỡng một cách không cần thiết chúng ta biết rồi trẻ con còn bú một ngày nó ngủ từ 20 cho đến 20 tiếng Đó. ở tuổi gọi là trước 18 chúng ta có thể còn từ 8 cho đến 10 tiếng nhưng một người trưởng thành đó là chỉ có 6 cho tới 8 tiếng Đó. trường hợp đặc biệt là 4 tiếng còn thông thường là 6 đến 8 tiếng Đấy. chính vì vậy cho nên người ta giả định chúng ta sống được 70 tuổi thì <clears throat> nếu một ngày 24 tiếng mà mình ngủ 8 tiếng thì coi như một phần ba cuộc đời của mình là ngủ à, còn trường hợp ngoại lệ là 6 tiếng à, 6 tiếng 6 lần 4 24 như vậy thì nếu mà một ngày mình ngủ 4 tiếng thì mình coi như một phần tư cuộc đời mình là mình ngủ còn nếu một ngày mình ngủ 8 tiếng thì một phần ba cuộc đời mình là ngủ nha Đấy. và trong kinh có cái câu thế này nếu Uttahatanisidatako atosubitinamu. Nếu mà mình là một người bị trọng thương phải không nếu mình là một người bị trọng thương máu chảy ẩm ọc mình là người đang bị bệnh đang bị trọng thương đang bị trúng trúng tên thì cái gì quan trọng nhất có phải là giấc ngủ không Hay là lo mình chạy chữa không mình bị trúng tên mà bị trọng thương lúc đó mình nghĩ là chạy chữa trước hay là đi kiếm uống tôi dòng thuốc ngủ vô đi ngủ không cái chuyện mà trong bệnh viện người ta cho mình ngủ không phải là người ta giải quyết vấn đề bằng giấc ngủ mà người ta đã có mổ xẻ rồi người ta đã có vô nước biển vô máu rồi người ta có đã có chích thuốc rồi rồi người ta, người ta mới cho mình uống thuốc ngủ để cho mình được có đau chứ không phải người ta bác sĩ chữa bệnh cho mình bằng cách cho mình ngủ nhớ nha nhớ cái đó nha ừ cho nên trong kinh nó một người đang bị trọng bệnh hay là bị trọng thương đang bị trúng tên đang bị có một cái vấn đề gì đó cần phải giải quyết khẩn cấp thì họ phải hạn chế tối đa giấc ngủ chỉ ngủ khi không thể gượng được nữa nhớ nha cũng vậy nếu vị tỷ kheo thấy cái chết là một cái điều bất trắc chuyện đời có vô vàng những bất trắc có thể xảy đến cho mình mình có thể ra đi bất cứ lúc nào và cái cơ hội tu tập có thể mất đi bất cứ lúc nào nếu mà ý thức được như vậy thì vị tỳ kheo phải hạn chế tối đa cái thời gian gọi là an dưỡng ngủ nghỉ ờ, một cái người trong kinh đức của ngài dạy có những hạng người mà không có thể ngủ yên mẫu động vua lâu quốc sự <coughs> trai gái nhớ nhau không ngủ được cái phường trộm cướp đạo tặc lo đào tường phá dách không ngủ được sa môn chán sợ sanh tử không ngủ được nhớ nha à, cha mua sa mô mà chán sợ sinh tử không cũng được đó là những cái phải nhớ cái người mà còn có khả năng yên tâm để mà an dưỡng đó không? ngủ nghỉ đó, thì có nghĩa là người đó chưa có gọi là thấm thía rốt ráo cái, cái tính bất trắc bất tường của đời sống phải nói như vậy phải nói như vậy cái người mà an tâm là an dưỡng ngủ nghỉ cái người mà coi như là cứ thích nữa là ờ, nằm yên sợ động tay động chân đó, là cái người đó chưa chưa có thống nhất rút ra lời Phật nha ừ. bởi vì phải nói cho cùng đừng có nói chuyện tu hành nó ngoài đời đó. một người mà có chí lớn đó không muốn có một sự nghiệp họ chỉ ngủ nghỉ khi mà họ gượng không nổi thưa quý vị nha tại vì ở tuổi nào người ta cũng có lý do để người ta ráng thức hết vì thời gian nó đi rồi nó không quay lại nha ừ cho nên vị tỳ kheo chán sợ sanh tử thì vị đó càng không có lý do để mà đam mê cái chuyện an dưỡng và ngủ nghỉ ha ừ. rồi tiếp theo là ngày nào mà chúng tỷ kheo ngày nào chúng tỷ kheo mà gọi là không có trách cái chuyện mà quần tụ tụ tập nãy tôi có nhớ nữa bởi vì nhớ làm ơn phân biệt hai chữ này à, cái chuyện mà thường xuyên họp mặt à, để mà cùng là đàm luận giáo pháp cùng im lặng thiền định đó là chuyện khác còn cái tỷ kheo mà thích tụ tập thích tụ năm tụ ba à, đàn đấm cho vui thì đó là cái chuyện đáng đáng tránh đáng trách và đáng tránh cần tránh và đáng trách nhớ nha cần tránh và đáng trách cảm ơn phân biệt hai cái này một bên nó là hợp mặt để làm gì hữu ích còn một bên nó là tụ tập để mà là vui chơi để mà tiêu khiển để mà đốt thời gian đó là chuyện khác à, mình phải hiểu như vậy chứ mình thể là mình trộn hai cái đó là mình thắc mắc mình mình ở trên người đó là tỉ kheo thường xuyên là hợp mặt rồi dưới đây thì người lại nói là ờ, ngài muốn tỉ kheo thường xuyên ờ, tụ tập thì nó nó giống nhau không có giống không có giống một cái là hợp mặt trong đoàn kết hợp mặt để gắn kết nhau nó khác còn bên là tụ tập đàn đấm để mà Ờ, vui vẻ như thế tục thì cái chuyện đó là nó không mắc cái gì mà nó cái quần cái hợp mặt đó nó không cái sự quần tụ đó nó không có liên quan đến cái học đạo hành đạo quần đạo và chứng đạo nhớ nha uhm. rồi tiếp theo nó là ngày nào chúng tỷ kheo ừ. không ờ, bị ác dục chi phối trong chú giải mới nói ác dục là sao có nghĩa là không thanh tịnh mà lại ham muốn quá nhiều không à, không có tâm tịnh nói như vậy không có nghĩa là mình thanh tịnh rồi mình có quyền ham muốn không phải nhưng mà ít ra mình thanh tịnh nhưng mà mình còn cũng còn thích được là lễ bái thì cái đó không gọi là ác dục còn cái này mình không thanh tịnh thích sống như phàm mà mong người khác ờ, coi mình là thánh thì cái đó mới gọi là ác dục làm ơn ghi gì mấy câu đó nha ác dục đây là sống như phàm mà muốn được coi là thánh thì đó là ác dục chú giải nói như vậy không phải là tôi nha sống như phàm á mà mình lại muốn được người ta coi là thánh á, thì cái đó mình là ác dục nha rồi rồi tiếp theo nữa cái này nó dài lắm nó sơ sơ nó nhiều nhột lắm rồi tiếp theo đó là khi nào mà chúng tỷ kheo ừ, ừ, không có sống nhiều với những tham vọng với những dục vọng ừ, ở đây xài chứ không bè bạn không tinh tính á cái câu này rất là dễ hiểu lầm Ờ, bởi vì ờ, bè bạn với ác dục thân tích nó dùng nghĩa là sao có nghĩa là luôn luôn sống kề cận sống cọ sát với nó thì được gọi là bè bạn với ác dục ờ, kề cận với ác dục nhớ nha nhớ cái đó trong trong đó ghi rõ là trong bốn cái quay nghi đi đứng nằm ngồi ở dọc bát thác của mình đấy à, mà vị đó thường xuyên thường xuyên sống ở trong cái tham ái đó, thì được gọi là đang kết bạn với dục đang thân tình với dục ừ. Ờ, sẵn đây tôi nói luôn một hành giả mà tu tập tứ niệm xứ à, hành giả tu tập niệm xứ ngộ ra nhiều cái điều đó giờ mình mới ngờ mình không có tu mình không học giáo lý mình không có tu tứ niệm xứ mình đâu có ngờ rằng một ngày của mình mình sống vật lộn với hai đế đó là khổ và tập đế tập đế là cái gì phải định nghĩa tập đế trước tập đế tức là niềm đam mê thích thú vừa lòng vừa ý mong mỏi nhớ nha mong mỏi vừa lòng thích ý hứng thú thú vị với bất cứ cái gì đó thì được gọi là tham ái mà tham ái chính là gốc của khổ ngoài tham ái ra thì toàn bộ đời sống của phàm phu chỉ còn lại khổ đế nhớ nha nhớ cái này nhớ định nghĩa nên là, là quan trọng tập trước hết trước hết muốn trước khi định nghĩa về khổ đế mình đừng nghe tập trước tập đấy là cái sự đam mê thích thú hứng thú hứng khởi thú vị à, mong đợi chờ trong một cái gì đó à, thì cái đó được gọi là tham ái à, là tập đế là gốc của khổ ngoài cái đó ra tất cả còn lại trong đời sống phàm phu tôi nói nói trọng là phàm phu đều là khổ đế ừ. đều là khổ hết đều là khổ hết mà khi mà mình sống trong chánh niệm ấy, mình mới thấy cái đó thấy mỗi lần thích cái gì đó à, mình thích cái gì đó mình biết đây là tham ái <coughs> đây là trọng đế <coughs> chưa học giáo lý chưa học giáo lý chưa tu túi đồng xứ mình tưởng tham ái là khi nào thích ăn thích ngủ thích mặc đồ đẹp thích chăn êm niệm ấm thích nhà cao cửa rộng thích sinh hoạt tiện nghi không vĩ thì cái đó là ta ái ngu hiểu vậy thì nghèo quá hiểu như vậy thì một cái vị tỷ kheo mà sống khổ hạnh thanh tu <clears throat> ở trong rừng lẽ mấy mấy vị đó không có thoải mái xài thoải mái là đã hồi nãy tôi nói rồi thích trong cái gì đó bắt đầu tôi mới nói nè sống thân tính với dục có nghĩa là sao có nghĩa là thường xuyên sống thích cái này cái kia những cái ti li ti mà mình không có ngờ được thí dụ có sống chánh niệm mình mới thấy ngồi lâu tự nhiên muốn đi cái muốn đó là tham ái đi nhiều quá muốn ngồi đó là tham ái ngồi lâu quá muốn nằm đó là tham ái nằm mà thấy đã thấy sướng đó là tham ái nằm lâu quá mà muốn ngủ đó là tham ái nằm lâu quá là thấy quẩn quẩn chân muốn bật dậy để ngồi làm cái gì đó đó là tham ái ngồi lâu quá muốn đi đó là tham ái đó, đó là riêng đó. rồi muốn ăn muốn uống là tham ái nực quá mà muốn cho nó mát là tham ái mà lạnh quá muốn cho nó ấm là tham ái nhớ nha chưa hết khi cái, mà cái hơi thở thật ra đó, nó chỉ là nhu cầu thuần sinh lý một vị chánh đẳng giác cũng phải thở ra thở vào tuy nhiên ở phàm phu đa phần chúng ta thở bằng tham ái à, để ý đi để ý thì cái này phải cái chánh niệm mới thấy cái này kinh nói chứ không phải là tôi nói nhớ nha ừ. trong kinh nói nó khi mình theo dõi mình mới thấy thở ra tại sao mình thở ra là vì cái phổi nó có nhu cầu nó đẩy cái carbonic ra thở vào là vì cái phổi nó có nhu cầu nó nạp cái oxygen vào cái dưỡng khí vào nhớ không đúng là cái đó là chuyện của thân thể thân xác mà thuần túy là vấn đề thể lý nha nhưng mà vì cái phạm vu của mình cái tâm tham nó dày đặc cho nên nó nó đã can thiệp luôn trong hơi thở trừ phi lúc ta ngủ Đấy. và quý vị phải đồng ý với tôi là thở nó cũng ngon nha quý vị nghe có kỳ thở nó ngon vì nó ngon mình nó thoải mái ngon là sao nó ngon là về mình là quá Ờ, mình được mát nó cũng là một cái kiểu ngon không ờ, khát nước uống nó mới ngon đói ăn nó mới ngon ngứa gãi nó mới ngon à, chỉ ngon là vậy đó mà khi các vị sống chánh niệm các vị mới thấy cái này hít vào đến một lúc nào đó đầy phổi nó ngưng lại một chút không nó ngưng một tí ti bắt đầu nó có nhu cầu đi ra mà lúc mà tại mà cái nhu cầu đúng là của thân thân xác này thôi nhưng mà lúc đó mình có thấy nó đã có thấy nó sướng có có mà cái tên chánh niệm nó mới thấy cái này còn cái tên mà lơ tơ mơ đó thì nó không thấy cái này nó nói cái đó là cơ thể nó làm gì có sướng dạ có anh không thấy mà rằng anh thở bằng tâm tham á nha các vị còn nghe không Á alo rồi ngủ sạch rồi khi anh không thấy anh thở bằng tâm tham á là chỉ có hai đường thôi một là lúc đó là anh lạ lẽ còn hai nữa là do anh thất niệm nha chứ còn cái hơi thở của mình nó là thường xuyên là nó gắn liền với tâm tham nó khổ như vậy đó hết vô thấy đã tại vì khi mà nó có nhu cầu đó mà cho nên đức phật ngài giải rằng vấn đề của thân hãy để ở thân đừng kéo vào tâm là chỗ đó khi mà thân đau đừng để tâm đau thân bị bệnh đừng để tâm bị bệnh là cái ý này nè đó, nó đói bụng nó đói thì vị a la hán cũng phải đi ăn không nhưng mà cái ăn ở đây này chỉ thường tí là giải quyết cái nhu cầu vật chất cho cái thân này thôi còn mình thì sao cơ thể nó cũng đang có nhu cầu ăn thì lúc đó mình bèn nào là tham nào là sân nó có mặt để nó để nó nó sánh vai với cái cái cái nhu cầu của sinh lý lúc đó và khi có được đồ ăn vừa miệng rồi thì là miệng ăn để nuốt vào cái ý nghĩa tối hậu của nó là đáp ứng cái nhu cầu của cơ thể nhưng mà lúc đó là cái tâm tham của mình tâm sân của mình nó phải có mặt có mặt để làm chi để thấy cái này ngon nè cái này cái cay cỡ này ngon mà cay hơn nữa là xé lưỡi nè chua kiểu cỡ này thì ngon mà chua hơn là điếc rái nè đấy cái này cái bộ hơi tanh nè uhm, cái này nó mùi nó hơi khai nè cái này hơi nồng nè cái này nó hơi thiếu rau thơm cái này nó hơi nhạt nè cái này để muối hơi lỡ tay nè này để giấm hơi nhiều ừ, cái này ừ, ừ, cái này không có cái này lúc này thiếu tiêu đại khái là liên tục và liên tục cứ là tham sân nó nó có mặt bên cạnh cái cái cái động tác ăn của mình ấy. mà lẽ ra một vị a la hán cũng ăn chư phật chánh đẳng giác cũng ăn Đấy không tới giờ cái này cũng ăn nhưng mà ngày nãy vấn đề của thân xác nó qua một bên à, ăn thì cái nhu cầu cần mới ăn tới giờ ngày trong kinh gọi là xích thuốc đắp thuốc không cho vết thương thì các ngày đắp thuốc chứ các ngày là câu chuyện ăn uống như thế nó chỉ là đắp thuốc cho vết thương thôi thuần túy là như vậy à, thuần túy là đắp thuốc cho vết thương vì cái, cái cái miệng mình nó nó giống như cái miệng vết thương vậy là tới giờ phải đắp thuốc à, tới giờ cái phụ tử nó cần có cái gì đó thì mình phải đắp thức ăn vô để đắp vô các vị còn nghe không các vị còn nghe không này cho nên đó là các vị biết mừng lắm đây Calama đang người ta nhắn tin này đang đang làm tường rào quý vị đang làm tường rào vui lắm vui lắm đang làm tường rào Công thợ xây nhà thì cứ xây mà thợ làm hàng rào thì cứ làm tháng 3 chúng tôi sẽ có mặt bên đó 12 ngày ừ, trước khi đi Úc và bây giờ về Calama là rất là vui vì có chủ ngủ tháng 3 về là sẽ hy vọng tháng 3 cho đấy, trước Phật đảng mà có chủ ngủ <coughs> năm sau ngày này tháng này tôi mong là sẽ có ít nhất là một tháng tôi giảng kinh tạng tại Kalama. sau lưng của tôi lúc đó sẽ là ngọn đồi ừ, ngọn đồi có cái đại tháp mạ vàng đẹp cực kỳ của miến điện ấy. Cái, đó, cái đó là một cái chùa không có tăng đẹp cực kỳ luôn nha ừ. tức là mình ngồi ở bên mình mà, mà cái cái phong sao là nó, nó xuyên qua cửa sổ thì đẹp xa xa cửa sổ là ngọn đồi bên kia có ngọn tháp giá vàng đẹp lắm tức là mình được nghe pháp trong một cái cõi tịnh thổ tịnh sát nha ok rồi bây giờ là mình à, quay trở lại cái chuyện mà thân tính với ác dục vọng đó có nghĩa là thường xuyên sống ở trong cái chánh niệm và trí tuệ tức là trong niệm và tuệ đó thì mình mới thấy rằng mình liên tục sánh vai à, với tham ái Đấy. trong chú giải nó gọi là ý lý tu xuống ý lý xuống trong các cái tư thế sinh hoạt Đấy. Đi đứng nằm ngồi là đại quay nghi, co duỗi nhúc nhích, yeah. à, vờ quạng, sờ chạm là tiểu quay nghi là những cái động thái vô danh đó. Đấy. Thì tất cả đều được điều động bởi tham ái, bởi mình thích hết tham ái hết có nghĩa là khi mà mình ở trong một cái tình trạng bất toại không như ý thì mình muốn thoát khỏi mà khi mình ở trong cái tình trạng vừa ý đó, thì mình muốn kéo dài đã liên tục cái này phải có chánh niệm phải có chánh niệm mới có thể làm được cái chuyện đó và khi anh sống có chánh niệm thì anh mới thấy ồ thì ra mình sống với hai thứ khổ đế và tập đế tập đế là thích cái này thích trốn chạy thích kiếm tìm thích kiếm tìm thích trốn chạy buông cái này bắt cái kia thích trốn chạy thích kiếm tìm thì đó là tham ái ngoài nó ra cái giống giải gì cũng là khổ hết á thì cái người không có học đạo nghe cái này thấy nó khô à, nhưng mà tại sao họ thấy khô là bởi vì họ không có sợ sinh tử họ không có chuẩn bị cho cái chết chứ người mà có cái lòng chán sợ tái sinh á, sợ cái cảnh mà xuống hầm cầu lỗ cống á, thì thấy cái chuyện tu tập nó rất là cần thiết và tôi xin ôn lại cho bà con nhớ trên đời sống này nó chỉ có hai thứ hạnh phúc và đau khổ hạnh phúc là có được cái mình thích và đau khổ là chịu đựng cái mình ghét cái mình sợ không chỉ vậy thôi mà cái mình thích là cái gì cái mình ghét là cái gì tùy vào cái duyên nghiệp và khuynh hướng tâm lý của chúng ta không mà cái thích ghét của chúng ta không giống nhau từ đó cái hạnh phúc của anh có thể nó không giống hạnh phúc của tôi cái đau khổ của anh đây không phải là cái đau khổ của tôi tôi biết có nhiều phật tử lớn tuổi đó họ thèm có được một cái nơi chốn yên tĩnh có ai đó nấu ăn cho họ tới giờ quýnh cái ben lên cái ngồi thiệt rồi xong quýnh cái ben xuống ăn ăn xong quýnh cái ben về nghỉ nghỉ xong quýnh cái ben đi kinh hành có nhiều người phật tử lớn tuổi họ nói với tôi họ thèm lắm họ chấp nhận mất sản nghiệp để được một nơi chốn như vậy dưỡng già nhưng mà cái hạnh phúc của cái, cái nhóm này nè nó lại hoàn toàn khác với cái hạnh phúc của nhóm hai cái nhóm hai là cái nhóm lớn tuổi mà ngồi nghe chúng tôi giảng mà cứ dán áo coi đồng hồ để về lúc cháu nội tối nay về biết cho tụi nó ăn cái gì à quên nữa tối nay có hai đứa cháu ngoại ở tiểu bang xa nó về nó ăn uh, noel à, ăn cuối năm hoặc là cuối tuần về thăm ngoại rồi mấy cụ nhóm hai nó mê lắm mê đừng nấu ăn mê mình bảy hôi hám mồ hôi mồ kê mê vô đó để mà xào nấu chiên nướng rồi đem ra dưới ánh đèn vào bữa phòng ăn gia đình đó rồi nghe tiếng hấp sọt soạt rồi tiếng nói cười tiếng con nít nó u u a a ngọng nghịu nội nội ngoại ngoại má má vậy đó chị chị em em khoái lắm này phải lắm cho nên mình thấy cũng hai hai nhóm các cụ mà nhóm một đó, thì muốn buông hết để mà tìm cái chỗ yên tĩnh để di dưỡng tinh thần à, còn cái nhóm hai đó thì coi như là quái cái không khí ấm cúng toàn tụ của gia đình nhớ nha ừ, cái nó quan trọng lắm rất quan trọng có nghĩa là tùy cái cái tiền nghiệp tùy cái khuynh hướng tâm lý tùy cái môi trường sống gồm có môi trường sống gồm có bối cảnh sinh trưởng bối cảnh giáo dục bối cảnh xã hội bối cảnh công an việc làm tất cả những cái đó nó tạo nên nó là cái background nó là cái cơ địa ừ, cho cái ờ, tâm tình của chúng ta thích cái gì ghét cái gì khi mà mình có được cái mình thích mình gọi là hạnh phúc và khi mình có được mình mình chịu đựng cái mình ghét mà nữa là đau khổ và chỉ vì trốn chạy hay đau khổ và kiếm tìm hạnh phúc à, mà, chúng ta việc gì chúng ta cũng làm hết Đấy. cho nên khi mà nhận ra cái đó mình hiểu được mấy cái này này thì tu tín niệm xứ nó mới có cơ hội nó tiến bộ Đấy cứ luôn luôn nhớ cái bài giảng chiều nay nhớ cái bài giảng chiều nay bài giảng chiều nay đây là những vấn đề nghe là giống như pháp học nhưng mà tôi đang chia sẻ với những vị hành giả pháp hành nè à, chứ không phải mình hiểu thì cái pháp học thì nó lắc lắc lắc, nhưng mà chiều nay tôi trình bày cái này cho những hành giả đang chuyên tu tuệ quán để bà con thấy ừ, ngày xưa phải đi Ấn Độ thời xưa phải đi lễ tháp xá lợi ngày xưa phải vào chùa miễu cúng dường tay tăng tụng niệm nghe pháp nghe kinh thì mới gọi là công đức còn ngày nay sống tỉnh thức đã là công đức sống chánh niệm và trí tuệ đã là đi hành hương đã là đang gặp phật rồi nha bởi vì hình dáng của đức phật đã có ai thấy đâu nhưng mà mình cứ hiểu như thế này đức phật luôn sống trong cái chánh niệm và trí tuệ cho nên mình nhìn mấy cái người mở ra là, là kinh hành đang thiền định thì mình nhìn ở mình nhân ra một tỷ thì ít nhiều cũng ra đức phật đức phật cơ là vậy đó tỉnh thức chánh niệm và từ bi tràn ngập luôn luôn có niệm có tuệ và từ tâm bi mẫn nhìn họ như vậy thấy ngài một phần nào đó nha ừ thấy vậy đó thấy vậy đó cho nên là mình thấy sở thích của chúng sinh nó khác nhau nhiều lắm ở đâu nó ra cái đó là bởi vì khuynh hướng tâm lý và tiền nghiệp nhiều đời nó chồng chất nó khiến như vậy nha ừ. cho nên hành giả phải thấy cái đó mới biết ồ thì ra là tôi sống chung với lũ nha tôi sống chung với lũ trong từng giờ từng phút nha Đấy. và cuối cùng đó cuối cùng là ngày nào mà chúng tỷ kheo không có dừng lại nửa chừng alo các vị còn nghe không Đấy. cái này là gửi riêng này là gửi riêng gửi riêng cho mấy vị về hành giả này nói riêng về những cái vị về những người thờ Phật nói chung học Phật tin Phật và thờ Phật nói chung nha đó là ngày dạy khi nào mà chúng tỷ kheo không có thỏa mãn quá sớm với những thành tựu của mình thì khi đó đạo nghiệp của cá nhân tỷ kheo mới có cơ mà phát triển và khi mà đạo nghiệp của mỗi cá nhân phát triển thì cái chánh pháp mới có cơ may tồn tại lâu dài ở đời mình nghe cái này mình thấy cũng có gì nhưng mà này quan trọng lắm rất là quan trọng cái đạo nghiệp của tỳ kheo có nghĩa là sự nghiệp tu hành của tỳ kheo sẽ không đi đến đâu nếu mà vị này thỏa mãn quá sớm để mà dừng lại nửa chừng trong quả chứng trong thành tựu nhớ nha cái này quan trọng lắm nhớ nha ừ. rất là quan trọng à, hài lòng quá sớm có người thì họ chỉ mong có một cái mái nhà nho nhỏ có một người vợ một người chồng mà mình thương không rồi một hai mụn con rồi có cái tiệm tạp hóa vậy đó dầu lửa nước mắm rồi đường bột ngọt mấy con khô với mấy đồ bánh tét treo lủng lẳng vậy đó à, nếu mà nhà gần máy xong có chiếc xuồng để thỉnh thoảng đi chợ đi ờ, lấy hàng về vậy đó chỉ mong nhiêu đó thôi nhưng có người họ họ cái chí hướng họ là phải cò bay thẳng cánh để ờ, phải là điền sản sự nghiệp ừ, phải là bát ngát bao la ờ, đi đâu ai cũng biết khả năng tài chánh là vô tận thích cái gì muốn cái gì nhìn một cái nhìn một cái khách sạn một cái nhà hàng một cái miếng đất đẹp là đều có khả năng vối tay để mà chạm có người muốn như vậy Dạ, tôi có biết trong phật tử ừ, việt nam ừ, phật tử nam tông tôi có biết được hai người rồi ừ, phật tử ba rọi có nghĩa là nửa nam nửa bắc tôi biết cũng khoảng hai người thì tôi đâu có đi lục lạo họ đâu tôi biết nhưng mà ngẫu nhiên tôi biết họ tôi cái loại người như vậy có nghĩa là bây giờ lớn tuổi rồi mà họ không có yên nghỉ được là bởi vì cái cơ hội kiếm tiền của họ nó nhiều quá họ ngưng họ tiếc họ nói ngày xưa đó không có cơ hội làm ra tiền thì có thì thì cứ quần quật mà bây giờ cái cơ hội làm ra tiền nó nhiều quá thì họ cũng tiếp tục còn quần quật đó mình thấy rõ ràng trong khi có người thì họ hài lòng quá sớm với một cái tấp liều tranh một cái quầy tập quá nho nhỏ và trong khi đó có những người đó là họ nói là họ nói nhẹ mà tôi hiểu họ nói con chỉ mong con đừng có thích nữa chứ còn con chưa bao giờ mà con thích cái gì mà nó quá tầm tay của con và con chưa có cái thích cái nào mà con giới không tới khá lắm người nói người đó rất khá và chính vì họ không có biết dừng lại trong cái chuyện kiếm tiền cho nên cái khả năng tài chính của họ hầu như là vô hạn nhưng mà không phải tôi khiến khích bị làm giàu mà tôi muốn mượn mấy người đó tôi nói hòa đạo khi mà anh hài lòng quá sớm với tiệm tập quá thì anh không thể nào làm đại gia thì trong Phật pháp khi anh hài lòng quá sớm với cái chuyện mà ngày hai buổi công phu không có được một cái mái chùa nho nhỏ có một đám phật tử địa phương sớm chiều lơ tới tụng kinh với thầy rồi tuổi già nó có một đệ tử cũng vừa ý rồi sớm chiều chống cái gậy lập cục cục cục đi lên trên điện đếm chân nhang như vậy là đã vui rồi này thì cái cái cái ước mơ như vậy đó, nó không có đưa cái đạo nghiệp mình đi xa được ngay nó xa được mà mà mà mà, mà vị tỳ kheo phải có những ước vọng ước vọng lớn nghĩa là sao ước vọng để ước vọng để buông chứ mình nhớ nha trong kênh chính Phật ngày cũng khích lệ mình nên có những ước vọng ước vọng để buông chứ không phải là ước vọng để để nắm ước vọng để buông là sao mong rằng giới lực của ta nó tốt hơn tốt hơn đây không phải để được được về trời không phải mà tốt hơn để lấy nó làm nền cho định mong mong rằng luôn luôn luôn mong cái định mình nó được tốt hơn để lấy cái đó làm nền cho tuệ không luôn mong rằng cái tuệ của mình nó tốt hơn để mình tiến gần đến giải thoát luôn mong rằng cái, cái, cái, cái mình sớm đạt được của cảnh giải thoát để mình không còn gì trong tay và trong tim à cho nên ở Calama tôi đã đặt làm một cái tấm gỗ treo ở phòng ăn và trên cái lối về thiền thất ở trong phòng ăn á, là tôi có ghi một câu là hãy thức với cái tâm rỗng trên đường về cấp hành giả tôi để câu là hãy ngủ với bụng trống Đúng không tức là hãy ngủ với cái bụng trống và hãy thức với với cái tâm rỗng có vị có hiểu không tu là bao như vậy nha hãy thức với cái tâm rỗng và hãy ngủ với cái bụng trống <clears throat> là an lạc thì ngày nào vị tỳ kheo còn có những ước vọng ừ, lớn trong đạo nghiệp để mà theo đuổi nha thì cái ngày đó là Phật pháp còn hương thịnh nhưng mà ước vọng đó là gì ước vọng đó là để hướng tới cái khả năng buông bỏ rốt ráo nhớ nha nhớ nhớ cái này sống là phải ước vọng giàu trong đạo hay ngoài đời và đã có ước vọng thì phải theo đuổi cho đến kỳ cục nha tuy nhiên ước vọng trong Phật pháp phải là nhắm đến khả năng buông bỏ triệt để toàn diện rốt ráo thì đó mới đúng là ước vọng của người học đạo hành đạo của người tin Phật học Phật và tu Phật Đấy. còn cho đến khi nào chúng đi theo thứ nhất sống không có những cái cái, cái ước vọng không có những ước vọng cao đẹp Đấy. không biết có những cao vọng à, không biết lựa chọn cao vọng không biết theo đuổi cao vọng cái này quan trọng lắm nha lựa chọn cao vọng là sao là hướng tới cái gì mà nó mang nội dung giải thoát thì đó gọi là lựa chọn cái cao vọng và thứ hai là theo đuổi cao vọng ở đây có nghĩa là không có dừng lại nữa chừng cho đến bao giờ cái đạo nghiệp giải thoát chưa thành này chúng ta có thể không thành thánh trong kiếp này chỉ đó là trời biết tuy nhiên tận nhân lực mới tri thiên mệnh ráng hết sức phải ráng hết sức thì mới biết mình sẽ đi về đâu tào có một câu là đại phú do thiên mà tiểu phú do cần giàu cỡ đại gia thì phải nhờ số trời nhưng mà vào cái kiểu tiểu thương thì vậy thì mình cái xiên của mình cũng đủ nha dịch chị đó ừ. vào cỡ đại gia thì phải cần nhờ tới ý trời đó. nhưng mà vào kiểu tiểu thương á thì mình tinh tấn cũng được à, là vậy à, còn trong đạo mình được tận nhân lực mới tri duyên duyên mệnh chứ phải thiên mệnh có nghĩa là mình ráng hết sức mình mới biết họ ờ, thì cái duyên của mình kiếp này nó chưa có đủ nha chưa có đủ nhưng mà cứ tận nhân lực nó thật với bà con đó. bà con phải có niềm tin thế này bà con phải có niềm tin trong kinh nói rằng nó sở dĩ tam bảo được gọi là tam bảo ba món bảo là bởi vì phải đại phước mới gặp được tam bảo nha thứ nhất thứ hai phải đại phước mới có chánh tính tức là niềm tin mà có trí tuệ nơi tam bảo thứ ba là phải đại phước mới hiểu và hành trì được theo cái tam bảo nha cho nên nếu hôm nay mà mình đã có duyên mình gặp được tam bảo có duyên học giáo pháp ở tam bảo có duyên hành trì ở tam bảo thì mình hoàn toàn có thể có quyền hy vọng là mình sẽ có được một cái thành tựu nào đó trong bốn tầng thánh chỉ hy vọng thôi chứ chứ tôi không có kêu gọi cái tăng thượng mạng có nghĩa là mới thấy nó mát mát nó, nó nó nhẹ nhẹ nó lăn lăn nó phơi phới cái là tưởng đắc này đắc kia thì cái đó tôi lại nha cái đó không có phải thứ thiệt nha mà cái ở đây đó là phải nhớ rằng tu tập nói riêng và làm cái chuyện gì ở đời cũng phải có hy vọng mình mới làm chắc không nhưng mà nhớ hy vọng ở đây không có nghĩa là chúng ta mau chóng đi đến cái tăng thượng mạng đưa đến cái thỏa mãn quá sớm trước những gọi là quả vị thành tựu của mình đó cái điều quan trọng trong đạo Phật là <clears throat> biết chọn đường để đi là, là một cái thứ hai biết lượng sức mình để đi như thế nào và cái thứ ba biết rõ cái đích đến của mình là ở đâu để chi để đừng có hiểu lầm muốn đi tới nhà hàng tí mà lại quẹo vô nhà thằng tèo là sai nha cho nên cái đạo Phật thứ nhất là biết chọn cái đích đến của mình biết, biết thứ hai đó là liệu sức để đi con đường thích hợp và cái thứ ba phải biết rõ cái đích đến mình là ở đâu chưa đến cái đích thì không không có dừng lại nữa chừng nhớ nha cái này rất là quan trọng đấy rất là quan trọng rồi tiếp theo sẽ lúc này sẽ nó làm như nó già giảng kinh thấy nó thời gian nó lâu mà coi như là đồng hồ thấy nó chậm quá thì ok tôi giảng thêm kinh nữa cho nó sang ok ừ. đó là đó là ngài dạy rằng ngày nào vị trí kheo có niềm tin có tàm có quý có đa văn có tinh tấn này, có chánh niệm có trí tuệ đó thì cái ngày đó bản thân tỷ kheo đó có hy vọng về đạo nghiệp và giáo pháp cũng nhờ vậy mà được nhờ các vị nghe kịp không ngày nào mỗi cá nhân tỷ kheo mà thành tựu được bảy pháp này thì cá nhân vị ấy về đạo nghiệp có hy vọng và giáo pháp cũng nhờ vậy mà được nhờ là sao ta là sao đã tức là vị trí kheo phải có chánh tính chánh tính cái này quan trọng lắm tức là tin vào cái thiện tin vào cái lý tưởng mà mình đã chọn à, tin chắc rằng cái phải bỏ đúng là đáng bỏ tin rằng cái đáng có đúng là đáng có cái niềm tin đó là kinh nói nhưng mà tôi nói tin rằng những gì Phật dạy nên có thì đúng là nên có và những gì Phật kêu bỏ đúng là, là cần phải bỏ tin vào hai cái này đừng gọi là tin Phật nhớ nha à, cái này là nói theo kinh là đại kinh à, siêu tử ngày nói, cái nào kêu đáng bỏ là mình phải bỏ cái nào người nói cần có là mình phải có ừ, tin như vậy tại vì nếu mình không tin hai cái này nè thì mình có tu một đời cũng không đi về đâu hết nha cái mỗi lần mình bước đi mình ăn uống nhai nuốt rửa mặt súc miệng nói cười đi đứng sinh hoạt trong nhà cứ nhớ nè cái này nên có hay nên bỏ nhớ nha cứ nhớ nhiều thôi cái này nên có hay nên bỏ cái này nên bỏ hay nên có cái này nên có hay nên bỏ thì vị tỳ kheo tin được cái này nên bỏ tin là cái này là nên có thì đó được gọi là chánh tính đúng không rồi, chánh tính còn cái tàm quý nữa rồi tàm tức là biết thẹn thẹn ở đây có hai là nghĩ đến bản thân mình ừ, mình là cái người như thế nào mà tại sao mình như vậy đó gọi là biết thẹn khi làm việc ác mà dựa vào bản thân thứ hai biết thẹn khi làm việc ác vì dựa vào cái tập thể một cái đoàn thể thí dụ như mình nghĩ mình có mặt ở trong tăng đoàn mà mình nghĩ thì đến gia đình của mình đến cái dòng tộc của mình đến cái tổ chức của mình đến cái giáo hội của mình à, nếu mà chuyện nào nó xì ra thì sao đấy bây giờ là biết thẹn với tội lỗi bằng cách nghĩ về tập thể nha rồi quý là biết sợ tội lỗi sợ đi được có bốt tàm thì có hai mũi thì có bốt quý là sợ đó tức là sắp làm việc lười bậy gì nghĩ đến bốn cái này một là sẽ có những cái đêm tối tôi không ngủ được và cắn rứt lương tâm vì cái chuyện này đó là cái sợ thứ nhất sợ mình bị cắn rứt lương tâm cái sợ thứ hai là thiên hạ mà biết được thì tuyến đời dị nghị không? cái sợ thứ ba là sợ cái việc này có thể ảnh hưởng tới pháp luật rất là phiền cái sợ thứ tư là nếu mà cái chuyện này nếu mà không bị pháp luật không bị tuyến đời thì ít ra cái chuyện này nó có thể dẫn đến cái sự xa đọa trong đời sau kiếp khác nhớ đây là bốn cái sợ sắp làm chuyện gì đó phải nhớ đến bốn cái này thứ nhất là liệu sau này khi nhớ đến chuyện này mình có yên lòng không hai liệu mình có được yên thân khi mà thiên hạ biết chuyện này không búa rìu dư luận có tha cho mình không thứ ba liệu cái chuyện này ừ, có đẩy mình vào cái tụng đình lao lý hay không thứ tư là liệu cái chuyện này có đưa mình vào các cái khổ cảnh làm heo chó trâu bò hay không đây nó có đưa mình xuống hầm cầu lỗ cống hay không Đấy. thì đó là bốn cái sợ khi mình sắp làm chuyện bậy nha à, niềm tin rồi à, tàm rồi quý rồi cái gì nữa à, à, rồi có đa văn à, đa văn là sao đa văn có hai cái định nghĩa à, một cái định nghĩa thứ nhất đa văn là học nhiều biết nhiều không hiếu học mà lại có sức chứa không hiếu học và lại có sức chứa thì gọi là đa văn đó là định nghĩa một mà định nghĩa hai đó thì đức phật ngài không có định nghĩa đa văn là nhiều mà ngài định nghĩa đa văn ở đây có nghĩa là rốt ráo có nghĩa là sao học một bài kinh học một câu kệ mà hiểu tận cùng rốt ráo ý nghĩa của cái chữ tận cùng theo sức của mình á à, theo sức của mình á, mình hiểu rốt ráo bài kinh thí dụ như các vị để ý khi tôi giảng kinh bài kinh nào tôi cũng muốn cho bà con thấy bài kinh nó ngoài cái ý nghĩa là cốt lõi bài kinh nó còn phải có một cái là cái hướng phổ quát có nghĩa là sao ta có nghĩa là bài kinh nào đi nữa thì cũng có thể mở ra cho mình à, một cái nhìn đủ để mình định vị là bài kinh này nè nằm chỗ nào trong cái giáo pháp này và khi mình thực hiện bài kinh này thì mình đang có mặt chỗ nào ở trong cái hàng ngũ để tự Phật này à, phải có cái tính phổ quát chứ không phải là học bài kinh nó chỉ chỉ có co cụm ví dụ như mà mình học về bảy hàng thánh thì trong đó ngài chỉ kể bảy hạng thánh thôi à, nhưng mà không có đơn giản là mình hiểu bảy hạng thánh từng hạng trong đó là cái gì mà phải hiểu sâu hơn nữa à, phải hiểu sâu hơn nữa đó là ngài kể bốn hạng thánh nhưng mà ngài muốn mình phải nhớ là vì đâu mà người mỗi người đắc đạo theo một kiểu khác nhau trong bảy kiểu này cái nhận thức của mình cái kiểu sống của mình cái thái độ tinh thần thái độ hành trì của mình nó sẽ dẫn đến cái chuyện mai này mình đắc đạo cái kiểu nào bị nghe kịp không ừ. thì trong trường hợp đó thì hiểu như vậy đừng gọi là đa văn hiểu sâu và hiểu rộng một vấn đề giáo lý dù chỉ là một bài kinh hay là một câu kể bốn dòng này đó mới gọi là đa văn như vậy tôi định nghĩa lại đa văn có hai nghĩa một là biết quá trời nhiều nhớ quá trời nhiều thì đó gọi là đa văn à, thì cái đó tốt và xấu thì ừ, quý vị tự biết chứ tôi đâu nói dùm được nha à, người ta biết quá trời nhiều luôn được gọi là đa văn nhưng mà cái đa văn thứ hai đó là ngài giải rằng biết rốt ráo một bài kệ một câu kinh thì cái đó được gọi là đa văn à, cái biết mà đủ để mình hành đạo và chứng đạo thì cái biết đó được gọi là đa văn này thì tùy bà con nha ừ. nhớ cái đó nó nó có khác nhau giữa người này với người kia trong cái chuyện học đạo là vậy có người lớp nào cũng theo học hết lớp ở ngoài lớp trên mạng theo hết học hai chục năm mà không có systemize những cái vấn đề giáo lý mình đã học không có biết là tạo một cái sự chỉ xuyên suốt tìm ra cái sự nhất quán không biết hệ thống hóa những cái mình đã học cứ nào cũng cũng chớp chớp nói chung là là học cái kiểu mà mà lụm ve chai lụm đồng nát lượm phế liệu là cái nào cũng lượm lượm lượm lụm thấy uh, cái nào mà recycle đó là lượm mà bao ni lông nè đồ nhôm nè đồ giấy nè đồ plastic đồ nhựa nè cứ đồ sắt nè đồng ờ, cái nào cũng đem gom vậy hết trong khi đó một cái có những người họ cũng ờ, đi tiệm đồ cũ họ cũng đi chợ trời họ cũng đi mua phế liệu nhưng mà họ biết là lấy cái này lấy cái này nay mua món này món kia mua để ráp thành chiếc xe đạp mua để ráp thành cái quạt máy mua để ráp thành một cái gì đó xài được ở trong nhà đó còn cái hạng kia là đi gom một đống về để mà cân ký thì cái việc thấy hai cái đó nó khác nhau nhiều không cũng là kiểu này kiểu gom góp uh, phế liệu nhưng có anh anh gom về để anh có cái quạt máy có anh anh gom về để có được cái máy mai có được cái máy cassette có được cái máy hát đĩa không năm vòng ba vòng à. còn con anh thì coi như chỉ là ba cái đồ cũng ba cái đồ đâu đồ đồng nát và cái uh, linh kiện phụ tùng đem về để cân ký bán này. đó thì giáo pháp cũng có hai kiểu học cái kiểu của người lượm gia trai là chất cho mày một đống rồi đem cân ký lượm toàn và cắt không mà còn cái anh kia nó học ít nhưng mà anh học cái nào ra cái đó anh học sơ sơ là anh về anh có một cái cái nền tảng đủ để anh tu thiền đọc sơ sơ xong là anh có một cái khái niệm à cái giáo lý nó dạy cái gì à, giáo lý a thì đàm những cái gì tận kinh nói gì tận lực nó cái gì giáo lý duyên khởi nó cái gì giáo lý duyên hệ dạy cái gì họ phải học như vậy đó à, đó là lụm sơ sơ về có quạt máy lụm sơ sơ về là có được cái máy hát đĩa đời 1940 đã không nghe chán đi bán lấy tiền này còn cái thứ mà coi như là lụm da chải không mà thì thua nha cho nên chuyện cho nên tôi đang nãy giờ tôi đang giảng rộng cái chữ đa văn á thì tùy bà con muốn lựa nào thì lựa muốn muốn muốn lụm về cân ký cũng được hay là muốn muốn muốn, muốn, muốn, muốn lụm về để ráp ráp đồ xài cũng được đấy tôi còn biết nhiều chuyện thương tâm lắm rồi cái thời mà coi như là đánh tư sản rồi Ờ, kiểm kê rồi tấn công văn hóa độc hại trốn trốn đánh nó đi một lúc luôn tấn công văn hóa tấn công ờ, đánh tư sản kiểm kê tài sản rồi ờ, giải quyết triệt tiêu văn hóa đồi trị đông hài lúc đó là coi như là sách báo của Đức Tâm Lâm là ở Sài Gòn là đang như là người ta cân ký người ta bán nhưng mà sau này tôi có biết một chuyện tôi đọc về cái một cái một vài chứ không phải một mà một vài nhân vật lớn ở trong giới văn nghệ sĩ thì họ kể họ, họ, họ nghèo không có tiền mua sách mà không ngờ là vì nhà nghèo quá họ phải nằm ở trong cái đám để buôn ve chai để mua bán sách cũ mà coi như là họ đọc coi như là họ đó họ có những cuốn sách mà trước giờ họ chưa từng biết tới trong cái đống giấy đó ông kể là đèn khuya đó mà ông, ông đọc vào bà má bà chửi tại vì kêu ảnh đi anh dán bao giấy dán mấy cái mấy cái bao giấy để mà đi bỏ mối người ta đó mà anh vừa dán mà anh vừa anh xé là anh không có nở anh thấy cái cuốn lạ quá cái nãy còn lụm cái anh xé mà mấy hai cái cuốn nó thì cái cái gì ta cái, cái khổ nó mới vừa nhau cho nên là cái cuốn mà mà mà lẽ anh đang xé được mấy trang thì anh liền bên bên và cái cuốn má anh xé phần nữa mà thấy hay quanh cũng cắt đó. vừa à, đọc vừa xé được vừa dán nhé đọc xé dán dán đọc xé thì cuối cùng ảnh về sau ảnh cũng trở thành ra một cái tay viết lách và có anh đó là ờ, trao dồi tiếng việt và tự học tiếng hán và trở thành một cái tài dịch trả tiếng hán của việt nam bây giờ đó. mà cũng là, là, là, là trưởng thành từ cái đống phế liệu nha từ cái đống giấy giấy giấy giấy bụng giấy, giấy tay chai đó này thì đó gọi là đa văn đó đa văn là học để mà xài được nha rồi bây giờ tiếp theo đó là các vị còn nghe không Đấy. tàm rồi đa văn là cái gì nữa ta đa văn rồi cái gì nữa rồi có tinh tấn này, tinh tấn làm sao à, theo đúng mô tả trong kinh người bị nước cuốn không có thời giờ để mà thư giãn nghỉ ngơi nhớ nha người bị nước cuốn thì không có thời giờ thư giãn nghỉ ngơi người đang bị trọng bệnh không có thời giờ thư giãn nghỉ ngơi người đang bị trọng thương không có thời giờ thư giãn nghỉ ngơi người đang bị truy nã truy sát cũng không có thời giờ để mà thư giãn nghỉ ngơi có nghĩa là ráng được thì ráng nha à, đang bị truy nã truy sát đang bị nước cuốn đang bị trọng bệnh đang bị trọng thương ờ, là không có thời giờ để thư giãn nghỉ ngơi bằng mọi giá phải giải quyết dứt điểm cái vấn đề của mình Đó. nhanh nhất như có thể nhớ nha đây ừ, quý vị cho đến bao giờ mà chúng ta không thấy tu hành nó là một cái chuyện phải sớm hoàn tất cho đến bao giờ mà chúng ta thấy cái chết đó, nó chưa phải là một cái điểm đến đáng bận tâm cho đến bao giờ mình thấy cái chuyện xa đọa sanh tử trầm lưng nó chưa phải là vấn đề gọi là đại sự nhân duyên để mà mình lưu ý thì cho đến khi đó cái sự tinh tấn của mình dứt khoát chắc chắn đương nhiên không có rốt ráo được không rốt ráo muốn rốt ráo được cái chuyện tu hành là phải nhắm đến cái hồi nãy tôi nói đó là phải có một cái ước vọng thiết tha có được cái gì đó thiết tha buông bỏ lìa bỏ trốn chạy cái gì đó thì mới nghe thiết tha đầu tư cái gì đó thiết tha lìa bỏ trốn chạy cái gì đó thì mình mới có đủ cái lực đẩy để mà đi tới thì cái lực đẩy đó đó được gọi là tinh tấn các bị nghe kịp không uh-huh. cho nên có nhiều người hỏi tôi trụ tại sao con con cầm con kinh con buồn ngủ quá con trụ tôi nghe bác con buồn ngủ quá con vô chùa kêu con làm chùa cầu rửa chén làm việc nặng thì con làm được mà kêu con ngồi yên người thiền coi sạch nghe phạm ôi buồn ngủ quá mới sao kỳ vậy? thì tôi nhớ tôi có hỏi họ thế này nếu mà du đang bị trận bệnh du bị tiểu đường không? mà bây giờ du phải đọc cái cuốn đó để mà chữa tiểu đường uống đọc tới đâu là bệnh giảm này, đó thì mình liệu mình có ngủ không mà nếu mà có buồn ngủ lấy cái tâm chống cái bí mắt lên để mà đọc nhá đọc càng nhanh thì bệnh giảm càng nhanh Đấy. ung thư cũng vậy cao máu cũng vậy không? hoặc là bây giờ đọc sách cứ động trang như là được 50 ngàn đô la cơ mình đọc thôi đọc rất mắt luôn Nếu cứ đọc xong trang là có người liền mình 50 ngàn đô la có nghĩa là đó mình đọc từng trang sách để mà chữa bệnh nan y hoặc là đọc từng trang sách để mà được mấy chục ngàn đô la thì tự nhiên sách cỡ nào mình cũng đọc mà thậm chí bây giờ đó cái cuốn đó bằng ngoại ngữ mình cũng ráng đem cái thân trâu ngựa của mình đi đi học ngoại ngữ đó hiểu ngoại ngữ để đi về mà đọc cuốn sách này mình cứ một trang là mình được trăm chục ngàn đô hoặc là cứ đọc một trang như vậy là sắp đến bệnh đi cái này nghĩ mình mới học Đấy. có ngày học để được cái gì và học để bỏ cái gì đó là mình sẽ thiết tha lúc đó đằng này mình đọc để mà trau dồi kiến thức đọc để biết biết được thì tốt ví dụ như vậy đọc sách mà bằng cái lý tưởng kiểu đó, đó thì làm sao mà đọc hết cuốn sách được quý nha tôi có biết được một vài người tại mỹ có việt nam có nhà có một tủ sách to đùng hoành tráng thời xưa đó ở việt nam mà họ đi học bọc da mà chữ mà vàng còn cả sách mới đó sách mới in bây giờ nè thì họ bao bì bằng plastic hoặc là kiếm cái gì sáp mà có cái hình đẹp rồi bao bọc là đá lắm cuốn sách nhìn một cái túi sách nhìn đá lắm sẽ quý không nhưng mà bữa đó tình cờ tôi nghe họ phán một câu mà tôi giỏi ngang họ nói, họ nói trong đây có gần có sách của con mua có sách của bạn bè tặng sách của ông già để lại con quý sách lắm nhưng mà tôi thiệt chưa có cuốn nào trong đây mà con đọc hết hết trơn chỉ có kỳ rồi mà đọc cái cuốn mà kỹ thuật trồng điều cái cây điều cái đào lộn hộp là vì cái cuốn đó là vì nó cũng kiếm tiền nó giải quyết chuyện nhà này con ráng đọc hết cái cuốn duy nhất cái cuốn mà kỹ thuật trồng điều luôn đọc hết rồi chứ không có cái cuốn nào dù tự lực văn đoàn hay là nhóm sáng tạo hay là sách của nhà sư bản sự thật nhà lý luận chính trị nhà sư khoa học xã hội tuổi trẻ thanh niên phụ nữ ô bao nhiêu sư bạn bao nhiêu có loại sách bao nhiêu chủng loại bao nhiêu thể loại bao nhiêu lĩnh vực gì đó là tôi nói sẽ xong không con coi như là chỉ đọc có quyển kỹ thuật trồng điều được Đấy. các vị thấy chưa ừ. cho nên là khi mà cái ước vọng của mình nó không đủ mạnh thì mình không có được cái lực đẩy lên điện thoại đó nhớ cái đó nha và có có người đến hỏi một vị ờ, một cái vị ờ, thiền sư thì miếng điện cái này tôi có dịch ở trong cái quyển là tuệ quán hai hình như vậy tuệ quán một hoặc là tuệ quán hai hình như ở đây có nghĩa là biết một hay hai chứ còn cái đó là chúng tôi có dịch vào cái này có một cái ông ông ông ông ông ông, ông, ông ông cư sĩ đến hỏi một cái vị thiền sư miếng điện ông hỏi trời ơi sao con nghe ngài nói về tinh tấn tinh tấn mà con chịu không nổi nó cứ nửa đường gãy gánh nó cứ gãy gánh nửa đường hoài à, là sao con nghĩ chắc con không có duyên tu ừ, chắc con thiếu tinh tấn cái sức tinh tấn con kiếp trước con trao dồi không có đủ thì cái vị thiền sư mới nói thế này trời biết trời mới biết ai là đủ hay là thiếu làm sao ông biết là cái sức tinh tấn ông đủ hay thiếu Hả? ông dựa vào đâu mà ông ông, ông bỏ cuộc ông thử ông ông những cái chuyện tầm bậy tầm bạ mà ông thích đó, ông coi cái sức tinh tấn của ông nó tới đâu không mà dĩ nhiên đang làm bậy thì ai kia là tinh tấn bao giờ nhưng mà cái sự nỗ lực của ông quá, không những cái chuyện mà tầm bậy mà ông thích á không thì ông coi cái sức của ông nó tới đâu ví dụ như bây giờ ông khoái câu cá đi thì ông tưởng tượng trên thì nắng trên thì mưa trên thì sương trên thì gió mà dưới thì của mình ông mà cái xà lõ ông ngồi mà bờ cỏ ông câu mà nếu mà ông thích câu đó ha thì ba cái nắng gió mưa sương nó không nghĩa lý gì hết ông chỉ lo trầm bẩm vô cái cái cái cái, cái, cái, cái dây dây cước cái dây nhợ còn có kéo còn có đứa nào ăn không nha còn cái thứ mình ngồi xếp bằng mình ngồi thiền mà để hướng tới một cái cú cánh ờ, giải thoát xa vời nào đó mà trong khi bản thân ông ông không coi cái chuyện sanh tử là đại sự ha thì ông lấy ở đâu mà có lực đẩy không? điều đó cho thấy rằng không phải là ông không có khả năng tinh tấn mà vấn đề ở đây là ông chưa có đủ thiết tha cái yếu vọng của ông chưa đủ thiết tha cái mục đích mà vương tới nó chỉ là một cái gì đó mơ hồ thôi ờ, lấp ló trong xương thôi ông chưa có xác định được cái đó là cái gì và cái sự thiết tha của ông đã đạt tới cái đó nó chưa tới ông phải thiết tha lìa bỏ một cái gì đó ông phải thiết tha nhắm tới một cái gì đó thì ông mới thấy được ông có khả năng tinh tấn hay không cho nên trong rừng này tôi nghi ngờ có rất là nhiều người ở trong rừng này cũng thuộc về cái dạng như vậy các vị than với tôi là trí nhớ các vị kém các vị không có nhớ được cái này không nhớ được kia tôi nghĩ chưa chắc đâu bởi vì cái đầu của các vị đó nó có khả năng nó nhớ nhiều cái chuyện động trời lắm mà các vị không có ngờ thí dụ như nó nhớ được nè cái bà hồi sáng mà mà mà té xe đạp trước nhà mình ấy bả là kêu là bà tư hột mít không bà biết do bả mập thôi là bán hột mít trước cổng trường mình biết bà có 8 đứa con trong đó ba gái bốn trai dâu rể từng đứa tên gì đứa nào chết yểu đứa nào đi định cư nước ngoài đứa nào đi hợp tác lao động à, rồi bên đôi trong đó có đứa nào thất bại hay thành công về tình duyên gia đạo hôn nhân đứa nào là hiếu thảo à, rồi tụi nó bây giờ con đó có đứa nào có cháu ngoại có cháu nội năm nay cái bà tư hụt bích là bà bao nhiêu tuổi không bà thích cái gì bà ghét cái gì mà trong số mấy đứa con mà đứa cháu bà nó có cái đặc điểm gì thích cái gì ghét cái gì tụi nó có uh, bao nhiêu cái đặc điểm bao nhiêu cái chi tiết của đời sống chúng ta nhớ tút tuần tuột tất tầng tật chỉ có cái bà tư hộ mất thấy chưa bao nhiêu cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó chúng ta nhớ mà trong khi đó mình than là mình học ngoại ngữ không nhớ Đấy. hoặc là mình than mình học giáo lý mình không nhớ những cái chuyện quan trọng trong sách vở mình đọc rồi mình không nhớ như vậy là mình là người thiếu trí nhớ sai lý do là cái mức thiết tha của chúng ta chưa có đủ cho nên chúng ta không có nhớ chứ chúng ta không có phải là thiếu trí nhớ nhớ nha ừ ở đây cũng vậy cái tinh tấn cái tinh tấn tức là cái sự nỗ lực cái sự ra sức nha à, cái lực đẩy trong cái ý hướng hành động nha Đấy. thì đừng nghĩ là mình không có mà tại vì cái sự thiết tha của mình không đủ thiết tha để bỏ lại cái gì đó thiết tha để có được cái gì đó hai cái này đó ít nhất là phải một trong hai thiết tha bỏ lại cái phạm các vị còn nghe không các vị còn nghe không alo các vị còn nghe không cho nên là cho nên là ừ, cho nên mình phải nhớ cái đó phải nhớ cái đó tuy nhiên là sự tinh tấn các vị không có phải là thiếu trong đây tinh tấn nó phần gom gọn tinh tấn trong cái thiện và tinh tấn trong cái bất thiện tức là tinh tấn để bỏ lại cái gì đó tinh tấn để có cái gì đó dạ rồi à, rồi cuối cùng là cái trí tuệ Đấy, tôi đã giảng nhiều lắm cho nên bây giờ tôi chỉ nói vắn tắt thôi trí tuệ nó gồm có nhiều một là trí văn tức là cái biết có được từ người khác trao truyền trí tư là cái hiểu biết mà do mình gặm nhấm thấm thía suy tư tiêu hóa nghiền ngẫm à, trải nghiệm tự thân tức là trí ba trí tư còn cái trí tu á, là cái sự hiểu biết mà có được từ cái thực chứng từ sự thân chứng thể nghiệm đây một cái nhận thức mà không do vay mượn từ ai hết thí dụ thì ví dụ đây nha ví dụ chứ mốt mình nhớ nghe em rõ mốt đó bậy đổ thừa tôi ví dụ như bây giờ là mình, mình nghe người ta tả về cà phê đó, là trí tăng rồi mình mới ngồi mình suy nghĩ mình mới liên tưởng mình mới hình dung mình nghe nói nó, nó, nó, nó, nó cà phê rồi đem rang rang rồi xây thành bột ồ như vậy là nó nó giống như hột đậu hột bắp mà kỳ trước mình uống à chắc vậy quá rồi cái đó là mình tạm gọi đó là trí tư trí văn là nghe người ta nói đọc cái người ta viết còn qua tới trí tư là mình còn nghiền ngẫm so sánh đối chiếu liên tưởng hình dung tưởng tượng nhưng mà qua tới cái trí tu là sao là mình pha mình hớp vô mình cứ ồ thì ra đây là cái môi cà phê đây đúng đây là cái vị cà phê đây, đây chính là trí tu ví dụ cho các vị hiểu nha ừ chứ không là mai mốt đi nói ông giảng ông nói pha ly cà phê cái tự nhiên có trí tu à, à chứ cái lớp này nó cũng cả nghi không cho nên, nên là, là hiểu là, là trí tuệ là trí tuệ phân có hai cách là trí tuệ là văn từ tù trí tuệ phân cái thứ hai nó trí tuệ không có hai chia hai là một là trí trí nhân quả và hai là cái trí tâm tướng trí nhân quả là sao là hiểu rằng mọi thứ ở đời này do duyên mà có nhân nào quả nấy không có cái gì tự nhiên mà có và cũng không có cái gì không đủ sức để gây tạo một ảnh hưởng một hệ quả nhớ nha mọi thứ ở đời này nó đều do vô số điều kiện mà có và bản thân nó hoàn toàn có thể là điều kiện hỗ trợ tác động để tạo ra vô vàng những cái khác tôi đã nói một triệu lần có những cái có mà nó tạo ra vô vàng cái có khác có những cái có mà nó dẫn đến vô số cái không có những cái không mà nó tạo ra vô vàng cái có và có những cái không nó dẫn đến vô số cái không các vị có hiểu không đó hiểu được như vậy gọi là hiểu cái trí tuệ điện nhân quả thứ hai là hiện là cái trí tuệ nhiên tâm tướng là sao là biết rằng cái gì trên đời này nó có mặt là nó phải mất đó cái thứ nhất là mọi thứ do duyên mà có cái duyên thích ứng thì nó mới tồn tại à, cái duyên ứng ví dụ như hễ mà có cái tâm thiện thì dứt khoát là hỷ và lạc vui vẻ sung sướng sướng thân sướng tâm mẹ có tâm bất thiện là phải khổ ưu khổ thân khổ tâm đó là cái luật nhớ nha ừ, cái luật đó là, đó là trí nhân quả còn cái thứ hai đó là trí nghiệp báo ở trí nhân quả còn hai là trí tâm tướng nghĩa là biết rằng mọi thứ do duyên mà có và đã có rồi thì phải mất đó là trí tâm tướng có được hai cái trí này thì mới gọi là cái trí tuệ theo cái định nghĩa của nhà Phật còn cái chuyện mà anh thuộc lòng kinh điển rồi anh có trí văn trí tư có trường hợp không kể không kể khi mà trí được kể có hai đó thì phải, phải kể như vậy đó dạ, phải kể như vậy nha kể là cái trí nhân quả trí quả quan trọng lắm cứ nhớ thế này có những cái có tạo ra vô vàng cái có có những cái có tạo ra vô vàng cái không có những cái không tạo ra vô vàng cái có có những cái không tạo ra vô vàng cái không đó, có nghĩa là mọi thứ nó đều là nhân quả hết mọi thứ trên đời mỗi thứ trên đời đều được tạo ra từ vô số nhân duyên và bản thân nó lại là nhân duyên cho vô số thứ khác à, đó là chữ nhân quả nhớ nha làm ơn tối nay rà rà lại cái đoạn này nha để nhớ cái định nghĩa cái định nghĩa này phải thuộc lòng để mà đi tu thiền tôi bữa nay đặc biệt ông ứng bà nhập tôi chỉ giảng kinh cho hành giả thôi ai không hành thiền chiều nay nghe chỉ có chết nha nghe rất là kỳ nha đó gọi là trí nhân quả còn cái trí tâm tướng thì cứ nhớ cái này mọi thứ sau khi nhờ các duyên mà có thì nó phải biến mất nó phải biến mất nó không thể nào một thứ gì trên đời có mặt hoài vì sao vì mọi thứ trên đời này nó chỉ tồn tại bằng cái sự đắp đổi cái sau nó thừa tiếp cái trước cái sau có thể nó giống cái trước nhưng nó chỉ là similar not the same nó giống nhưng không phải là một nhớ nha similar not the same ok chúc các vị một ngày vui một đêm an lành nhiều một đẹp hẹn gặp lại vị lại ngày mai Bye.